để phát triển ra toàn cầu cũng như hợp với xu hướng công nghệ 4.0 thì Ola City có tiền điện tử là OLA Coin để các thành viên trên toàn thế giới có thể rút về và quy đổi ra các đồng tiền khác hoặc là tiền pháp định. Và đây là đồng tiền xây dựng trên nền tảng Web20 của Binance Smart Chain à, đem lại cái tốc độ giao dịch rất là nhanh. Và đồng OLA Coin này thì có thể sử dụng à, bằng cách là chúng ta có thể thanh toán khi làm quảng cáo mỗi thành viên ở đây các anh chị cũng có thể trở thành nhà quảng cáo để quảng cáo một cái sản phẩm nào đó một website nào đó một kênh youtube nào đó của anh chị à, chúng ta có thể mua sắm hoặc là chúng ta có thể lưu trữ để nhận các cái phần thưởng à, staking hoặc là airdrop khác của các đối tác à, rất nhiều các quyền lợi à, tài chính từ việc là chúng ta chữ đồng OLA coin và nhiều người hỏi rằng vậy thì tương lai của OLA City là gì ạ? chúng ta tóm tắt lại điểm nổi bật của Ola đó chính là các thành viên được tham gia miễn phí cái thứ hai là chúng ta xây dựng một hệ thống một lần chúng ta chỉ cần xây dựng một lần hệ thống thôi và sẽ có rất nhiều nguồn thu nhập sẽ được gắn vào trong hệ sinh thái của Ola City có thể là xem quảng cáo có thể là những trang thương mại điện tử có thể là à, các công ty bảo hiểm có thể là à, giáo dục trực tuyến đó chính, chính là rất nhiều các kênh uh, hệ sinh thái sẽ được gắn xung quanh City và được hỗ trợ phát triển bởi công nghệ và phát triển đa quốc gia một cách đơn giản, thuận tiện và nhanh chóng. Thì đấy chính là những điểm nổi bật. Và tương lai của City cũng giống như một số các cái ứng dụng mà chúng ta được gọi là siêu ứng dụng mà đã biết. Ví dụ như Grab là một siêu ứng dụng và Grab thời gian đầu họ ra đời chỉ đơn giản là gì ạ? Là một cái app đặt xe để đi lại trong nội đô, thành phố. Thế nhưng bây giờ app đã phát app Grab đã phát triển thành một siêu ứng dụng có thể là thanh toán thương mại điện tử có thể là giao hàng và rất nhiều các cái uh, các cái cái tiện ích khác hoặc là WeChat một cái nền tảng uh, chat nổi tiếng của Trung Quốc ban đầu chỉ là một mạng xã hội đơn giản nhưng sau đó phát triển thành ví điện tử thành việc chuyển dữ liệu hội họp uh, mạng xã hội và mua sắm thì đấy chính là một những siêu ứng dụng và tương lai của Ola City chính là như vậy sẽ là một cái app siêu ứng dụng sẽ kết nối rất nhiều các hệ sinh, thái xung quanh à, chúng ta có đa ứng dụng là thương mại điện tử là mạng xã hội là giải trí trực tuyến là ví điện tử giáo dục trực tuyến thì đấy chính là những à, đặc trưng của Ola City để giúp cho các thành viên có thể kiếm được tiền và tiết kiệm tiền khi mua sắm và là một kênh kết nối các doanh nghiệp là một cái giải pháp để cho các doanh nghiệp à, tối ưu hóa các chi phí quảng cáo thì đấy chính là Ola City và khách hàng của Ola City của chúng tôi thì trong thời gian vừa rồi anh chị đã thấy à, rất nhiều các khách hàng đã tìm đến Ola City sàn thương mại điện tử ngân hàng à, à, các sàn giao dịch à, tiền kỹ số các cái game à, các cái chương trình game trò chơi à, các cái nền tảng giáo dục web các quỹ đầu tư đấy chính là những khách hàng của chúng tôi và mục tiêu thị trường mục tiêu của City thì rất là rộng à, chúng tôi nhắm vào cái thị phần rất lớn của ngành quảng cáo trực tuyến với hơn 300 tỷ đó là thị trường thương mại điện tử với hơn 3.400 tỷ với thị trường game trò chơi trực tuyến là hơn 150 tỷ với giáo dục trực tuyến là 200 tỷ với thị trường tài chính cryptocurrency là 2.500 tỷ với cái mức à, vốn hóa cao nhất à, đã có. Chính vì vậy, đây chính là cái thị trường rất rộng lớn mà Ola có thể à, nhắm tới và nguồn thu của Ola sẽ rất lớn trong thời gian à, tương lai khi, khi chúng tôi xây dựng à, các cộng đồng đủ lớn, các hệ sinh thái đủ lớn. Và ngày hôm nay thì à, à, một trong những à, đối tác của Audacity chính là sàn giao dịch à, Namroi à, vừa mới launching vào ngày 6 tháng 6 năm 2021 và ở trên sàn giao dịch này thì có rất nhiều à, các cái tính năng đặc biệt và đấy chính là một trong lý do mà ngày hôm nay chúng tôi à, mời đến đây à, founder và CEO của sàn giao dịch Namroy ông cũng chính là người sáng lập à, ra hệ sinh thái à, ờ, app ứng dụng của chúng ta Ola City và chúng ta có nóng lòng để à, tìm hiểu về sàn giao dịch năm roi không ạ nếu như chúng ta nóng lòng để muốn biết rằng sàn năm roi này sẽ đem lại lợi ích gì cho chúng ta và liệu rằng chúng ta có cơ hội kiếm tiền từ đây hay không nếu như các anh chị đã từng giao dịch trên sàn Binance thì chúng ta nhớ rằng những năm 2017 khi mà làn sóng làn sóng đầu tiên là bit uh, bitcoin ethereum là những cái coin tốt làn sóng thứ hai là những uh, sàn giao dịch ra đời và trên sàn giao dịch thì họ sẽ có những coin của sàn và 2017 khi Binance bắt đầu ra đời thì uh, những người đăng ký trở thành trở thành một uh, đăng ký account thôi họ đã nhận nhận uh, hàng nghìn coin BNB và lúc đó thì cho không và chúng ta biết rằng là Đồng BNB trong thời gian vừa rồi đã có những thời điểm họ lên tới hơn 600 đô la Mỹ và hiện tại đang giao dịch khoảng 350 đến 380 đô la Mỹ một đồng BNB. Và ngày hôm nay chúng ta có cơ hội được nhận hàng nghìn đồng ROI là đồng coi của sàn năm ROI. Và nếu như một đồng ROI của chúng ta chỉ cần lên một đô thôi thì tôi nghĩ rằng là các anh chị ở đây cũng cũng đã có một khoản thu nhập khá khá rồi. Chưa chưa nói đến việc là đồng ROI nó có thể lên tới 10 đô, hay 100 đô hay là lên tới khoảng độ 300 đô giống như Binance, sàn dạ, Binance. Và chúng ta đang sở hữu một một member Ola City là lên tới gần một triệu member và một triệu member này sẽ quảng bá cho sàn Namroid thì chúng ta có thể tưởng tượng được sức mạnh rất là lớn và chúng ta thực sự có muốn muốn gia tăng tài chính trong năm 2021 ừ. không ạ chúng ta cũng muốn thực kiếm được rất nhiều tiền từ từ từ cái cơ hội này không ạ nếu có chúng ta hãy comment một cái số con số anh chị yêu thích nhất tuyệt vời nhất để chào đón cho CEO cho founder của sàn giao dịch Namroy Global các anh chị hãy comment đi ạ các anh chị phải comment thật thật thật mạnh mẽ lên thì anh Đỗ Hồng Phúc của chúng ta mới xuất hiện ạ Rồi, rất là cảm ơn và sau đây thì xin nhường lời mic cho anh Đỗ Hồng Phúc của chúng ta. À, chào mọi người. Mọi người có nghe thấy rõ mà? Nếu nghe thấy rõ mời mọi người cho số 2 đi cho nó dễ. Ô <laughs> là. Uh, <laughs> xin đầu tiên mình xin giới thiệu mình ờ, ở trong đây thì có rất là nhiều anh chị ờ, lớn ờ, lớn tuổi gọi là anh chị có khi có khi là cô chú luôn nhưng mà chắc để dễ xưng hô dễ dễ nói chuyện thì chắc mình xưng bình ha rồi à, xưng hô các anh chị là anh chị cho nó dễ thì đầu tiên thì mình cũng xin tự giới thiệu hiện mình là co-founder à, mình là co-founder của co-founder và đồng thời là CEO của công ty Head Capital là công ty có trụ sở chính tại um, Dubai và đang là à, đơn vị đầu tư và phát triển hai dự án chính mà chúng ta đang uh, tìm hiểu ngày hôm nay tìm hiểu và và và, và giao lưu ngày hôm nay thì đó là dự án Ola City và dự án uh, à, Nam Roi Global thì Ola City thì vừa rồi anh Mạnh đã có chia sẻ rồi thì ờ, giờ thì mình xin chia sẻ thêm thông tin về ờ, dự án ờ, năm roi thôi thì ở đây không biết có bao nhiêu anh chị là chưa có tài khoản của bên năm roi ạ à? có ai chưa có tài khoản không có ai chưa đăng ký thì giơ tay lên để hoặc là nhắn thông tin gì đó để để em biết được số không đi à. chị Bình có chứ chị <laughs> chị Bình có rồi đội nhóm chị có hết rồi yeah. <laughs> uh, dạ. ờ, em chia sẻ lại thêm một số thông tin về, về đường hướng làm việc của công ty mình nha thì uh, giống tương tự giống như Ola City thì uh, Ola City thì bắt đầu bắt đầu đưa ra thị trường và triển khai gọi là test thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 tính tới bây giờ thì gần đủ một năm rồi đó nhưng mà ngày chính thức hoạt động của Ola City là ngày 8 tháng 8 năm 2020 ngày 8 tháng 8 thì sắp tới thì Ola City sẽ tổ chức một cái chương trình bút thị trường và à, giống như kiểu ờ, thi đua thưởng cho ngày sinh nhật 8 tháng 8 Ờ, sau sau cái sau cái giai đoạn đó trở về sau thì công ty mới bắt đầu phát triển theo nhiều mô nhiều cái sản phẩm dịch vụ khác nhau cũng giống như là phát hành cái token đó là Ola Ola, ờ, Ola token thì phát hành từ ngày 1 tháng 12 năm 2020 tức là sau cái khoảng thời gian mà bắt đầu cho chạy thử nghiệm và sau khoảng thời gian chính thức chạy một khoảng thời gian rất là dài khi mà có một cái lượng user đủ lớn rồi thì Ola City mới bắt đầu phát hành token và triển khai nhiều cái chương trình khác thì ờ, năm roi cũng vậy năm roi của chúng ta thì bắt đầu thử nghiệm thì cũng khoảng vài tháng rồi khoảng 1 tháng 4 và bắt đầu triển khai hệ thống chính thức hệ thống công nghệ hạ tầng chính thức là bắt đầu vừa rồi đây là ngày 6 tháng 6 thì em nghĩ là trong ờ, buổi zoom hôm nay thì tất cả mọi người gần như đã, đã tạo tài khoản rồi thì em ờ, nói lại một số ý nhé hôm nay thì em sẽ có ba ý chính ba ý chính để chia sẻ về năm roi thứ nhất đó là giới thiệu tổng quan về năm roi cái thứ hai đó là một số cái tính năng một số tính năng một số tiện ích hiện tại của năm roi cái thứ ba đó là một số cái chương trình mà năm roi hiện tại đang triển khai chương trình ờ, dành cho thành viên cộng uh, member khách hàng của Ola uh, của năm roi thì đầu tiên đó, năm roi là gì thì chúng ta định hình rõ năm roi là một cái nền tảng giao dịch tài sản số hay đúng hơn nhất hiện tại đó là giao dịch về tiền uh, mã hóa những cái đồng tiền giống như kiểu Bitcoin, Ethereum, uh, những đồng tiền nổi tiếng hoặc là một số cái token mà do những cái dự án uh, khởi nghiệp hoặc là một số cái doanh nghiệp người ta phát hành dạng uh, token, uh, token tiền ích không phải là token uh, uh, đảm bảo bởi uh, cổ phần hay là gì uh, công ty uh, ờ, Roi Global thì có giấy phép đăng ký tại Manta là một cái đảo quốc mà uh, rất là nhiều cái sàn giao dịch lớn trên thế giới um, về tiền điện tử uh, đặt trụ sở đó là như là Binance uh, rồi một rất là nhiều doanh nghiệp lớn hàng đầu thế giới đều có những cái trụ sở đó giống như công ty uh, uh, blockchain của Apple họ vẫn có đặt trụ sở tại uh, Cayman rồi uh, thứ hai đó là năm ro global bộ là phục vụ khách hàng à, quên mọi người hay còn hỏi nữa đó là uh, giấy phép công ty đăng ký ở Cayman vậy thì văn phòng trụ sở chính để hoạt động là ở đâu thì xin thưa đây là là đang ở ngay vị trí mà em đang ngồi đó là Dubai thì công ty có văn phòng ở Dubai ở ngay chỗ khu downtown cách cái uh, tòa nhà cao nhất thế giới là khoảng 300 mét thì uh, trong sắp tới thì Ờ, sẽ có một số video giới thiệu về công ty cũng giống như văn phòng hoạt động của công ty uh, show lên trên uh, các kênh thông tin chính thống của công ty thì lúc đó mọi người sẽ uh, hiểu uh, hiểu rõ rõ hơn rồi uh, Nambra Global thì phục vụ khách hàng chủ yếu là ở đâu thì xin thưa là Nambra Global thì phát uh, phát triển khách hàng và phục vụ khách hàng ở gần như là đa quốc gia chỉ trừ một số quốc gia mà có những cái yêu cầu nghiêm ngặt về vấn đề về tài chính khi tập trung như là ở thị trường Mỹ thì Namroi đang hoàn thành ờ, các thủ tục để xin giấy phép để hoạt động ở thị trường Mỹ tương tự giống như sàn Coinbase còn lại ở tất cả các quốc gia thì Namroi đều đang phát triển khách hàng và phục vụ khách hàng thì ờ, Namroi có cái đội ngũ ờ, người hỗ trợ và nhân viên kinh doanh là người ở nhiều quốc gia hiện tại đang có ở Ấn Độ này ở ờ, Myanmar một bạn ở người Nga và một bạn người ở ờ, Dubai và sắp tới thì đội ngũ của Nam Roi sẽ ờ, rất là nhiều các các bạn mà ở nhiều quốc gia và nói nhiều ngôn ngữ khác nhau để hỗ trợ và một trong những thị trường trọng yếu nhất của Nam Roi trong thời gian tới đó là thị trường Ấn Độ một thị trường hơn một một tỷ mấy dân vậy cao gấp mười mấy hai chục lần của thị trường Việt Nam tuy nhiên thị trường Việt Nam vẫn vẫn ờ, được gọi là một cái thị trường trọng điểm đi dù gì thì đây là một dự án được khởi khởi đầu và vận hành bởi người Việt và à, chúng ta à, vẫn rất là mong muốn để đưa đến những sản phẩm dịch vụ công nghệ à, tài chính tốt nhất cho cái cộng đồng người Việt của chúng ta rồi à, về giải pháp công nghệ thì Namra Global à, không tự tạo nên công nghệ uh, hoàn toàn Namra Global hợp tác với uh, rất là nhiều cái đối tác công nghệ lớn trên thế giới để đưa ờ, để tạo nên một cái sàn chung đó là sàn Namroi thì cái giải pháp công nghệ này đã đang uh, được các sàn giao dịch lớn hàng đầu thế giới với volume uh, đã từng lên đến hơn 10 tỷ đô một ngày vận hành thì khúc sau em sẽ phân tích sâu về vấn đề công nghệ này rồi uh, lúc vừa rồi là giới thiệu chung rồi cái thứ hai là những cái tính năng hiện nay của Namro Global là gì rồi tính năng thì chúng ta nếu mà đã có tài khoản trên Namro rồi thì chúng ta đều biết là Namro đang có cái tính năng chính là giao dịch spot tức là giao dịch hoán đổi giữa giữa token với token coin với token vân vân giao dịch hoán đổi à, và cái thứ, cái thứ hai đó là giao dịch về hợp đồng future là hợp đồng không kỳ hạn giữa à, các đồng coin với nhau hoặc là đồng coin uh, như Bitcoin, Ethereum vân vân với lại những đồng stablecoin USDT rồi thì cái khối lượng giao dịch cái khả năng xử lý giao dịch của uh, năm roi là hiện tại đang uh, được đấu nối vào rất nhiều các uh, sàn giao dịch lớn trên thế giới với cái khối lượng xử lý lên đến uh, hơn 10 tỷ đô một ngày thì uh, mọi người có thể test thử cái phần thanh khoản này lát nữa em sẽ nói về phần test tất nhiên là đầu tiên là chúng ta có giao dịch spot và giao dịch future là volume rất là lớn khả năng thanh khoản cực cao người ta mọi người đặt lệnh cái là khớp ngay à, tính năng uh, tiếp theo đó là vay mặt zin chúng ta ví dụ như đúng chúng ta muốn dùng đồng bảy chúng ta có thể vay mặt zin à, chúng ta có một bitcoin chúng ta có thể vay thêm cái giá trị khoảng mà 2,5 1,5 Bitcoin nữa để chúng ta trade ờ, vân vân tùy theo điều kiện mà sàn đưa ra thì cái phần vay margin này sắp tới thì uh, sàn sẽ mở ra dự trù là trong khoảng tháng, tháng 7 tháng 8 cuối tháng, cuối tháng 7 và đầu tháng 8 mình mới mở ra cái phần này tức là sàn sẽ có dòng tài chính để cho vay chứ không phải là sàn cho vay là vay số tức là sàn sẽ bỏ tiền mặt vào ừ, bằng tiền vào tức là ví dụ như cho vay USDT thì sàn sẽ bỏ USDT vào sàn và lúc đó mọi người vay thì người mọi người dùng cái lệnh vay đó người ta mua một cái tài sản gì đó thì khi tài sản nó tăng thì tất nhiên đó sàn cũng bị ảnh hưởng đó là với mô đồ mà vay mặc riêng đúng chuẩn nhất của sàn thì uh, cuối tháng 7 và đầu tháng 8 mình sẽ mở cái chương trình đó uh, cái tính năng tiếp theo đó là stacking hiện tại là sàn đang mở chiếc bộ demo để cho một số cái đối tác đặc biệt tham gia vào Starfin và sắp tới thì dự trù là một tay tháng 7 này mình sẽ bắt đầu mở luôn cái chương trình Starfin à, mọi người có thể staking để hưởng uh, lợi nhuận từ những cái đồng coin chính ví dụ như USDT, Bitcoin, Ethereum vân vân hoặc là những cái đồng stablecoin mà sàn Namroi hợp tác với đối tác để đưa ra uh, ờ, stablecoin bản vị uh, cái đồng uh, Ờ, Việt Nam đồng như là Viadio hoặc là cái đồng yên của Nhật Bản vân vân uh, tính năng tiếp theo đó là tính năng Aerob Aerob thì uh, khoảng vài ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ bắt đầu có cái tính năng đó mở được mở tính năng đó thì tính năng Aerob này thì giống như kiểu tất cả các thành viên chỉ cần uh, mở tài khoản thôi thì sẽ được uh, nhận Aerob là uh, bao nhiêu đồng roi đó và có rất là nhiều đối tác sắp tới Ờ, cũng sẽ cùng đồng hành triển khai với chúng ta chương trình Aerop này tức là ví dụ như nếu mà chúng ta đang giới thiệu um, chương trình Aerop mà năm roi đang triển khai đi là uh, khi bạn tự đăng ký và tự xác minh KYC thì được nhận 5.000 roi người giới thiệu trực tiếp uh, thì được hưởng 50% số đó là 2.500 roi thì người giới, giới thiệu gián tiếp thì được 250 roi thì sắp tới thì có rất nhiều doanh nghiệp vẫn đi vào cái chương trình tương tự như vậy tức là chúng ta giới thiệu một lần và nhận roi liên tục nhận đồng coi khác liên tục nhận erop khác liên tục và trong cái những erop đó không phải erop là là là miễn phí là không có giá trị họ đang muốn ví dụ những dự án đó hoặc là ngay cả năm roi đi đó là đang muốn phát triển cộng đồng người dùng thì khi người dùng đang sở hữu đó và người ta nhận biết thương hiệu đó người ta có cái feeling về cái thương hiệu đó và người ta có xu hướng là sử dụng sản phẩm dịch vụ của của cái doanh nghiệp đó của dự án đó thì dự án đó có giá trị vâng vâng thì biết đâu Ờ, có một vài đồng Erop hoặc là ờ, ROI đi sẽ tăng trưởng một cách uh, chóng mặt như thời gian vừa rồi chúng ta đã nhìn thấy có rất nhiều đồng Erop tăng lên cả trăm lần bình thường rồi uh, à, Starkin thì uh, à, Erop thì sắp tới sẽ mở nha. dự trù khoảng ngày 20 hạ tầng thì chúng ta đã chuẩn bị xong hoàn tất hết rồi chỉ còn bấm nút thôi uh, tiếp theo là tính năng swap swap giữa các token với nhau thì chắc mọi người khi mà sử dụng ở trên nhiều sàn giao dịch và nhiều cái ví điện tử thì chúng ta cũng đã biết rồi tức là thay vì chúng ta lên đặt cái lệnh bán đặt cái lệnh mua và chờ nó khớp lệnh được kia vân vân thì chúng ta có thể lên trực tiếp lên sàn và chúng ta swap từ ví dụ như cái đồng ola qua USDT từ USDT qua ola một cái ào cái là xong với cái cái cái việc trên lệch giá giữa bán và mua uh, năm rồi sẽ cùng với đối tác cố gắng sẽ đẩy cái mức trên lệch giá thấp nhất có thể để mọi người giống như à, dùng cái tính năng swap thường xuyên hơn uh, một cái tính năng mà chắc uh, hồi nãy giờ em cũng nhắc đi nhắc lại khá nhiều lần uh, có liên quan và cũng uh, cũng có nhiều anh chị đang muốn tìm hiểu sâu hơn đó là tính năng referral tức là giới thiệu uh, khách hàng giới thiệu thành viên mới cho sàn làm roi. thì với chương trình hiện tại thì chúng ta đang có là khi giới thiệu bất kỳ khách hàng nào Ờ, đăng ký ờ, vào làm thành viên khách hàng của Namroi và giao dịch thì họ sẽ được ờ, hưởng cái phí giao dịch spot giao dịch exchange chuyển đổi và giao dịch future thì mức phí lên đến từ 25% cho tới 50% tối đa là 50% của tổng cái lượng phí giao dịch mà mà sàn thu được từ khách hàng ngoài ra thì còn được hưởng thêm 10% của những cái người mà mình giới thiệu vào người ta vẫn kiếm được hoa hồng đó thì cái cái khoản hoa hồng này tính ra là bên làm roi đang cung cấp cao nhất thị trường đang chia sẻ lại cho cộng đồng để mục tiêu chung là chúng ta phát triển lớn mạnh uh, thật nhiều khách hàng thành viên trên toàn cầu uh, lớn mạnh cùng với nhau À, xong cái bắt đầu các em à, em còn thiếu một điểm đó là mọi người nhìn thấy ô 50 phần trăm phí giao dịch vậy thì à, phí giao dịch của sàn này cao lắm không thì chúng ta quay trở lại là phí giao dịch của sàn thì hiện tại phí giao dịch của sàn đang set up ở mức độ gọi là rất cạnh tranh để cho uh, thứ nhất chúng ta là vừa sàn vừa mới mở cái thứ hai là mục tiêu chính của năm roi là phát triển cộng đồng cực lớn chứ không phải là trên một cái lượng cộng đồng nhỏ để được thu phí cao để công ty tồn tại và phát triển không phải là những hướng đó chúng ta nhắm vào một thị trường rất lớn là thị trường không chỉ ở Việt Nam nếu thì doanh nghiệp mà chỉ phát triển Việt Nam thì thực sự uh, rất là nhỏ rất nhỏ ví dụ như thị trường Ấn Độ thôi một tỷ mấy dân thì cũng gấp ờ, mười mấy lần của Việt Nam mình rồi thì với với năm roi thì năm roi sẽ uh, tập trung phát triển ở một cái lượng cộng đồng cực lớn uh, và cái mức độ phí là cạnh tranh tất nhiên là vẫn cạnh tranh ở đây là kiểu ví dụ như chúng ta có thể so sánh với một số sàn giống như Binance, uh, Huobi trên thế giới thì phí giao dịch cũng ta rất thấp thấp hơn họ đúng không ngoài ra còn cái, những cái chương trình ưu đãi thêm cho những cái người mà sở hữu um, một cái lượng tài sản uh, trên uh, năm roi ví dụ như mọi người đang có tài sản là bao nhiêu đó thì sẽ được lên cái cấp level VIP VIP mấy thì cái phí giao dịch sẽ đến cái cái cái, cái đoạn cao nhất là đến gần gần như là miễn, miễn phí phí giao dịch cực thấp mọi người có thể check được rồi uh, quay trở lại cái phần mà uh, nhiều anh chị hỏi là sàn giao dịch này có thực sự là có thanh khoản cao không có thực sự là có thanh khoản cao không trong phần tính năng là uh, anh nói sàn giao dịch này thanh khoản cao nhưng mà tôi đặt vô tôi mua có, có khớp lệnh này kia không thì mọi người có thử, thể thử một cách thử sàn uh, thanh khoản cao và cái hệ thống quản lý họ tốt thì thử như sau em em rất là mong sau chương trình này mọi người thử thử nha tức là mọi người thử nạp vào khoảng 50.000 ờ, đô cho một cái sàn nào để mình so sánh 50.000 đô hoặc 100.000 đô 200.000 đô gì đó nạp vô xong cái mua một đồng coin bất kỳ một đồng coin mà sàn không thể nào lường được ví dụ sàn đang niêm yết khoảng ờ, ba chục con ờ, cái cái đồng coin khác nhau thì hãy nhắm vào ví dụ mua con đất hay là mua con gì đó mua vừa xong cái rút ra liền 50.000 đô hoặc trăm ngàn đô thì với những cái sàn mà thực sự họ không có thanh khoản họ chỉ có số thôi đó thì đa phần là lúc đó mọi người đặt lệnh mua xong cái mọi người rút ra thì sàn bắt đầu chờ duyệt và sàn sẽ đi lấy tiền ghi gom coi bỏ vào ví để cho cộng đồng rút ra thì với với năm roi không phải vậy mọi người cứ đặt lên mua bất kỳ thậm chí đặt lên tới 100 ngàn 200 ngàn 500 ngàn mua cái rút ra thì hệ thống duyệt tự động ra tiền liền thì đó mới thực sự là thanh khoản chứ không phải là cái volume giao dịch ảo lên xuống lên xuống cái đó điểm thôi và khi chúng ta điểm thôi thì nguy cơ cực kỳ cao đó là chúng ta mua là chúng ta phải mua coi ví dụ như bây giờ mọi người bỏ vào 100.000 đô mọi người mua một cái đồng ví dụ như đồng đốc đi à, mọi người mua hôm nay cái tự nhiên mai tăng gấp 10 giá lên gấp 10 lần lên thì mọi người bắt đầu rút rút cái đốc lên thì sàn lấy tiền đâu để mua để bù lại cái tiền đó thì cái việc này nó sẽ gây thực sự sẽ ảnh hưởng hệ lụy nếu thị trường tăng giá Ờ, thì thanh khoản của chúng ta thực tế là chúng ta khi mà chúng ta bỏ tiền vào chúng ta mua là đấu nối thanh khoản với những cái sàn giao dịch lớn mà chúng ta mua coi ngay lập tức và coi của chúng ta trong sàn chính là coi thật à. và với cái cái việc mà để đấu nối được với những cái sàn giao dịch lớn hàng đầu thế giới với thanh khoản như vậy với cái khả năng mà rút tiền và khớp lệnh nhanh như vậy thì nó yêu cầu một cái hệ thống vận hành hệ thống quản trị cực kỳ gọi là chặt chẽ và gần như ngay cả chủ của sàn vẫn không được quyền đụng tay vào để lấy cái cái coi cái cái token mọi người nạp vào sàn để sử dụng riêng hay là đầu tư hay là kinh doanh một cái gì đó để sau sau sau đó cái hệ thống quản trị nó bị rối lên nó không còn vận hành được thì tất cả con mọi người nạp vào nó đều nằm ở đó và nó chỉ hoán đổi giao dịch và nếu có vay thì cũng là vay tiền mặt vay vay coi để mọi người hoán đổi giao dịch thôi Ờ, vừa rồi thì có một số cái sàn trên thế giới họ bị lũng đoạn tức là khi mà mọi người đồng loạt rút tiền ra thì thì gần như không còn ờ, tiền coi để trả vì lý do là vừa rồi mọi người thấy là ví dụ như uh, những cái dự án mà nó họ phát triển từ năm cuối 2019 rồi đi 2018 đi thì giá Bitcoin hay giá một số đồng rất là thấp thì khi đó mọi người bỏ bỏ tiền ờ, USDT hay bỏ tiền mặt hay gì đó mua mua coi mua nhưng mà sàn thực sự không bán coi cho họ họ chỉ là ghi điểm thôi thì tới đầu năm vừa rồi là có nhiều sàn trên thế giới đã sọc vì mọi người uh, coi thì tăng lên gấp 10 và hai ba chục lần các mọi người rút ra và sàn không còn cái đủ khả năng thanh khoản nữa vân vân <clears throat> hiện trạng này cũng có xảy ra với Ola City em không muốn nhắc lại nhưng nhắc khéo thôi <laughs> hệ thống vận hành của của năm roi là một hệ thống cực kỳ chặt chẽ à, em nói thêm một chút xíu nữa ở trong vấn đề về bảo mật luôn bảo mật sàn năm roi có bảo mật nổi không ờ, có điều gì chắc để mà chúng ta tin là năm roi không bị hack sập ờ, vâng vâng thì khúc này em sẽ chia sẻ thêm một chút là à, chúng ta đều biết rằng cái khúc này nếu mà logic một chút xíu thì nếu trong nhà nếu trong cái kho của chúng ta chưa từng có 100 triệu đô thì chúng ta sẽ không thể nào có cái hệ thống bảo vệ cho 100 triệu đô được hệ thống bảo vệ của cái kho 100 triệu đô được thì có rất là nhiều dự án khi mới, mới bắt đầu ra đời thì tất nhiên thì chúng ta vẫn ủng hộ cho những dự án khởi nghiệp mà à, bắt đầu từ không đi lên tuy nhiên là về cái khả năng bảo mật thì chắc chắn họ sẽ rất khó có được những cái giải pháp công nghệ mà bảo vệ được cái cái cái cái lượng tài sản cỡ như vậy thì với hệ thống của năm roi thì năm roi đi theo cái đường hướng là không ừ. nhất thiết phải tạo ra công nghệ hoàn toàn mà sẽ sử dụng những cái cái giải pháp công nghệ mà đã bảo vệ cho giá trị tài sản lên đến hàng chục tỷ đô và đây là giải pháp của năm roi đang triển khai à, đây cái em vừa nói đây là lý thuyết thôi thì cái suy luận thực tiễn thì mọi người thấy là ví dụ như bỏ vô trăm ngàn đô mà rút ra liền có ngay lập tức xong cái mua một đồng cao bất kỳ rút ra có thanh khoản ngay lập tức thì lúc này cái hệ thống bảo mật á, nó bắt buộc cái này gọi là bắt buộc là phải có và rất cao bảo mật cực kỳ cao mới vận hành được kiểu đó và những cái sàn giao dịch lớn hàng đầu thế giới với thanh khoản hàng tỷ đô mà muốn đấu nối vào năm roi thì tất nhiên họ phải bắt buộc bên hệ thống vận hành hệ thống quản trị và hệ thống bảo mật của năm roi nó phải đáp ứng đủ cái điều kiện cỡ như thế nào đó thì mới mới được đấu nối rồi uh, phần thứ ba là phần cuối cùng đó là một số chương trình mà năm roi hiện tại đang triển khai thì uh, uh, nhà hát thì nó có một cái tật mà gần như uh, rất nhiều anh chị em là thậm chí là cổ đông uh, nhân sự công ty thậm chí là uh, những cái anh chị em mà thành viên thân thiết cực kỳ thân thiết cực kỳ năng động uh, vân vân đều chửi đó là làm cái gì cũng giống như trước vậy em sorry em nói hơi hơi hơi hơi uh, bình dân chút xíu nhé uh, ờ, có rất nhiều uh, thứ rất nhiều uh, dự án rất nhiều cái tính năng mà nhà hát là Ola và Namroid đều đang triển khai và thậm chí là triển khai gần xong và xong hết rồi đó nhưng vẫn không có public không có chia sẻ không có bia lên cộng đồng thì nó bị hơi bị có một cái tật như vậy thì cái điều gì của, của chúng ta cũng cần có sự chắc chắn thì chúng ta mới bút thích ra vân vân giống như kiểu văn phòng thì anh em đã bắt đầu ngồi làm việc ở đây cũng khoảng thời gian rất là lâu rồi văn phòng đây hơn 350 mét to to tổ trảng luôn rồi ờ, ở khu VIP nhất của Dubai và cổ đông của chúng ta hiện tại là có rất là nhiều người là đang ở um, ở thị trường Dubai và Ấn Độ nhưng mà chúng ta vẫn không có public gì hết chỉ có những anh em kỳ cựu cốt cán đưa mặt ra cung chạy bút cộng đồng và ví dụ như chúng ta đã xong cái phần nào thì chúng ta bút public cái phần đó ra vâng vâng Ờ, nhưng mà sắp tới thì chắc chúng ta cũng nên bắt đầu quảng bá thêm nhiều cho anh em à, cộng đồng cùng à, biết về nhà hát năm roi ola đang làm cái gì rồi một số chương trình mà hiện tại năm roi có thể public được à, đầu tiên đó là chương trình dành cho hồi nãy em có nói rồi đó là chương trình giới thiệu khách hàng thì chương trình thứ là hàng mới thì uh, referral 50 trực tiếp và ừ. người giới thiệu gián tiếp được thêm 10 của 50 đó Ờ, trước đây thì mình có à, chỉ có làm giới thiệu cho spot và future thì bây giờ mình có chương trình aerob cũng à, ứng dụng luôn cái hệ thống giới thiệu đó rồi sắp tới chúng ta có ra nhiều chương trình ví dụ như là IEO IEO em sorry hồi nãy là em chưa nói về IEO sorry cả nhà đó là chương trình về chúng ta kêu gọi vốn cộng đồng do sàn uh, phát hành uh, hộ cùng cùng với đô, dự án phát hành thì chương trình này thì ờ, sắp tới mình sẽ có triển khai cho một số cái đối tác đầu tiên là ở ờ, Việt Nam, Ấn Độ và in ờ, Dubai sẽ triển khai được để mọi người có thể mua cái token của dự án phát hành trong cái đợt đầu và đây có thể là một cái khoản đầu tư rất có lợi cho các thành viên các khách hàng khi mà tham gia vô trong chương trình đợt đầu ví dụ như là mọi người có thấy là thôi cái này để khúc sau đi ờ, mình sẽ làm một chương trình phân tích tại sao mua IO lại rất là tốt ờ, doanh nghiệp người ta sẽ cùng với chúng ta ờ, chúng ta sẽ cùng với doanh nghiệp để phát triển lớn mạnh hơn thì sắp tới cái chương trình referral này cũng vậy ai giới thiệu được khách hàng thành viên mới thì thông qua chương trình IO e thì nếu họ có mua cái cái cái token của IO e thì mình cũng được hoa hưởng hoa hồng lúc này thì phạm hạnh bắt đầu cười lên em nhiều lắm anh sơn cũng quá chừng người giới thiệu về đó. thì cứ giới thiệu cứ viral ra đưa khách hàng về cho năm ra và chúng ta sẽ được uh, hưởng thu nhập tốt cái uh, chương trình hồi nãy là chương trình giới thiệu của năm roi này và chương trình uh, uh, Aerob nhận năm roi và mình có một chương trình song song đó nữa là hôn ola trên năm roi sẽ được nhận uh, đồng roi uh, hết rồi hiện tại đang có public chỉ có những chừng đó thôi à, em muốn uh, em chia sẻ sơ thông tin rồi thì giờ em cũng muốn là chúng ta dành khoảng thời gian để cho mọi người uh, có thắc mắc gì về năm roi hay cả luôn về ola thì mọi người cứ cứ thắc mắc càng chặt chém càng tốt chúng ta không cần phải nói đỡ với nhau nhé À, các anh chị ơi, mình có thể là bật mic lên để à, cùng giao lưu với lại à, CEO folder. Ờ, anh David Đỗ cũng như là chúng ta có những thắc mắc về Ola City hoặc là Nam Roi thì chúng ta cũng có thể là đặt câu hỏi về để giao lưu và tương tác luôn à thì mình ờ, thấy có một cái câu hỏi của anh tên là Thanh Sơn Huỳnh à, khi tôi đăng ký gói ờ, Rocket thì có đảm bảo các referral đó 100% là hoạt động hay không thì xin mời anh David Đỗ trả lời câu hỏi này được không ạ? À? Câu hỏi hay, câu hỏi rất hay dạ sao ờ, thế này ờ, khi mà chúng ta đi giới thiệu ờ, những cái người thực tế ở ngoài đời sống offline bình thường đi thì chúng ta giới thiệu cỡ khoảng 10 người thì xác suất bao nhiêu phần trăm trong 10 người đó cho dù 10 người thì có khoảng bao nhiêu người sẽ chắc chắn hoạt động thì ờ, nó cũng sẽ tương tự như vậy thôi tức là ví dụ như thường ở ngoài đời sống thì nếu chúng ta giới thiệu được 10 người tham gia vào uh, Ola à, thôi à, lấy những cái chỉ số của của cộng đồng đi thì uh, cao lắm là một tới hai người thực sự hoạt động còn lại thì mọi người vô đăng ký xong cái mọi người theo ờ, kiếm ít tiền quá hay là ơ, ờ, bận quá hay là cái gì đó không phù hợp thì mọi người sẽ ngưng à, vậy thôi thì cái xác suất mà chúng ta uh, chạy cái chương trình quảng cáo rocket của uh, Ola nó cũng tương tự như vậy nhưng mà tại sao nó lại có lợi điểm hơn lợi điểm hơn đó là chi phí để chúng ta à, giới thiệu được một người mới nó thấp hơn rất nhiều ví dụ như chúng ta có thể ngồi chúng ta nhắn tin chúng ta chat với bạn bè chúng ta uh, giới thiệu họ để họ uh, tham gia vào uh, mặc dù là kiếm tiền miễn phí nhưng mà ví dụ mình giới thiệu tới 10 người thì may ra một hai người người ta mới hứng thú người ta tham gia xong rồi cái trong vòng 10 người tham gia thì có một hai người người ta bắt đầu hoạt động nhưng mà trong quá trình người ta tham gia hoặc là chưa tham gia đi người ta cũng hỏi rất là nhiều hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi, hỏi nhưng mà cuối cùng lại không tham gia thì chúng ta tốn rất nhiều thời gian xong rồi nếu người ta tham gia xong thì người ta lại cũng hỏi tiếp người ta mình cần phải support tiếp vân vân mình tốn rất nhiều thời gian cho một người nhưng mà kết quả nó cũng sẽ hao hao giống vậy nhưng mà chưa chắc hao nha ví dụ mọi người sẽ để ý là trên ờ, chương trình rocket nếu mà một số anh chị đã chạy trong thời gian vừa rồi thì sẽ thấy là uh, ví dụ chúng ta chạy cỡ khoảng 1.000 thành viên thì trong đó có khoảng 200 khoảng 200 thành viên là người ta có có hoạt động kiếm tiền nhưng mà à, người ta không có hỏi mình người ta không có hỏi mình người ta tự động người ta làm mà thậm chí người ta không biết mình là ai luôn mà người ta cứ làm cứ làm chúng ta có thể check được họ là người thật không thì chúng rất là dễ chúng ta có thể lấy mail và gửi hỏi thăm họ thì chúng ta sẽ nhận được trả lời hay không rồi ví dụ như lâu lâu trong số đông đó số mà chúng ta test thử chúng ta sẽ thấy là có những cái người mà người ta chấp nhận đi uống cà phê với mình để hỏi thăm tại sao anh lại biết tôi vậy đó không có gì thì xác suất uh, nó cũng tương tự như vậy nhưng chúng ta đỡ đỡ tốn thời gian hơn rất nhiều cái tiếp theo đó là chúng ta phát triển được một cái lượng member bên dưới mình cùng hoạt động cùng kiếm tiền với mình một cách là không giới hạn bởi năng lực của bản thân đừng khoe thành tích à, không giới hạn bởi năng lực bản thân ví dụ như kiểu Ờ, chúng ta muốn giới thiệu được một ngàn người thì xác suất xảy ra nếu mà giỏi lắm gặp hai người một người làm việc thì người ừ, người tham gia thì chúng ta phải gặp tới hai ngàn người đi uống cà phê thì uống cà phê thôi là đã rất là kinh khủng rồi tốn tiền rồi nhưng mà thời gian thì chúng ta chắc chắn sẽ không có đủ để gặp được hai ngàn người hoặc nói chuyện cùng lúc với hai ngàn người vân vân ờ, nhiều lắm thì nếu mà mọi người phân tích được cái kiểu rocket nó có lợi hơn hay không ờ, thêm cái nữa thì khi người ta tham gia vào trong số lượng thành viên F1 của mình đó, họ sẽ tự động viral ra và khi người ta thấy những cái người giống như Phạm Hạnh nè anh Sơn nè người, người chạy đốc kép và có có thu nhập tốt hay là thụ động đều đều thì họ sẽ bắt đầu tham tham gia chạy thử đốc kép thì lúc đó hiệu ứng cộng hưởng nó xảy ra vân vân thì cái lúc này bùng, bùng nổ rất là nhiều uh, hello anh Tôi, uh, rửa lạnh của mẹ nhé tuy ờ. nhiên vẫn có một ờ, chút vấn đề ở trong gói kết trong thời gian vừa rồi đó là chúng ta chưa đưa ra được nhiều cái chương trình để cho thành viên khi tham gia vào người ta bắt nhịp nhanh chóng và chưa đưa ra được nhiều chương trình để cho mọi người vào và mọi người kiếm tiền nhanh kiếm tiền ngay mọi người thấy ồ à, kiếm được tiền thì kia vân vân thì mọi người hoạt động tốt nhưng mà cái này cũng do một phần nữa là chúng ta chưa đào tạo chưa hướng dẫn chưa thực sự viral được cái giá trị của cái cái chương trình Ola là gì à, cách kiếm tiền với Ola như thế nào vân vân thì uh, trong thời gian sắp tới công ty uh, cùng phối hợp với các thành viên các leader các uh, đối tác cùng uh, đào tạo và chia sẻ và hướng dẫn cho mọi người hỗ trợ cho mọi người nhiều hơn về chương trình uh, rồi hết yeah. Dạ thì em xin à, bổ sung thêm cái à, cái câu trả lời của anh Phúc à thì đối với tài ừ. khoản của Phạm Hạnh hiện tại cũng đã có là 100 135.000 à, thành viên thì các anh chị có thể là tin một điều không các anh các anh chị có thể tin là tỷ lệ hoạt động nó là 70 30 30 phần trăm hoạt động và 70 phần trăm chưa active và chưa có thu nhập tức có nghĩa là số lượng thành viên tham gia vào uh, nền tảng của Audacity rất là lớn nhưng mà các bạn chưa có thực sự là biết cách để mà khai thác cũng như là biết cách để kiếm tiền cùng với là Audacity như thế nào cho nên là các bạn cứ đăng ký xong các bạn để đó và ừ, một thời gian nào đó các bạn vào các bạn thấy ờ à, có những cái chiến dịch phù hợp thì các bạn sẽ bắt đầu các bạn tham gia hoặc là các bạn bắt đầu đăng ký thì lúc đó nó mới tạo ra thu nhập còn à, ờ, thực chất là à, mình à, mình mua gói rocket member hoặc là mình tuyển thủ công nó đều có một cái tỷ lệ xác suất đó là 70 30 60 40 hoặc là 80 20 dạ thì em thấy có một cái câu hỏi của ở bên ô, ô trò chuyện nữa đó là có một bạn hỏi là sàn mới thì phí giao dịch thế nào anh Binance là 0.01 phần trăm Hobby là 0.02 phần trăm em mới biết sàn vừa xong nên zoom luôn em xin mời anh Phúc 0.01 0.01 phần trăm hả ờ, Hạnh ơi em vào Binance.com dùm anh dạ xong cái em ờ, mở ra phần phí phí giao dịch nhé à, cả nhà đợi tí xíu ha em đăng nhập nha phí của à, bên uh, Binance hả? Ừ. Binance thì uh, nếu mà VIP không á thì uh, marker 0.1 0.1 phần trăm chứ à, không phải 0.01 đúng rồi không tại vì muốn muốn show cho cho cái anh chị nãy nào mà hỏi á, thì thực tế là bên Binance nó là phí là 0.1 phần trăm cho tất cả user bắt đầu mới á. sau đó có những cái VIP mà với những cái VIP mà để đạt được cao nhất ờ, với uh, hệ thống của bên uh, Binance á, thì anh lấy dùm em cái VIP hai là bao nhiêu hôn bao nhiêu coin BNB anh 200 BNB 200 BNB là hiện tại giá là khoảng ờ, nhân cho 300 đô là khoảng nhiêu ta ờ. mấy chục ngàn đô 60.000 tầm 60.000 đô à, ờ, 60.000 đô thì mọi người mới lên VIP 2 thì với với bên chỗ năm roi thì phí giao dịch của chúng ta khởi điểm là 0.08 phần trăm là thấp hơn Binance và ở cái VIP đầu tiên của mình là khoảng 500 đô của anh đúng rồi và khoảng 500 đô hôn hôn hôn tài sản thì lúc đó cái phí của mình thực sự là thấp hơn rất nhiều thấp hơn rất nhiều mọi người mà để lên VIP 2 mà có 60 ngàn đô thì thật sự là kinh khủng không có đâu. khó lắm thì à, xác suất là giống như gần như 100 phần trăm mọi người ở VIP ờ, ở VIP không gần như là vậy 90 mấy phần trăm và có câu hỏi thứ hai nữa là bạn cho mình hỏi là sau này sàn beta năm roi có sát nhập vào năm roi.com không à, à, à em xin phép gì này à, sàn năm roi.com à, beta năm roi.com á là một cái à, ban đầu là do Ola City tạo ra thì à, và hiện tại hai cái hệ thống mà năm beta năm roi và năm roi thì hiện sẽ không xác nhập vào nhau mà nó sẽ chỉ dừng khi mà các cái cái cái khoản uh, à, stacking nó sẽ hết thời hạn và cái beta roi sẽ sắp nhập vào bên hệ thống của Ola City để đưa ra những cái chương trình stacking và những chương trình uh, uh, thưởng airdrop này kia riêng của bên uh, Ola và với Ola và roi thì hai cái đây là hai pháp nhân hoàn toàn độc lập và đầu tư Ờ, chính là bởi head capital tuy nhiên là có những cái tệp nhà đầu tư hoàn toàn khác nhau nữa tức là head là nắm cổ phần ờ, lớn nhưng mà những cái cổ đông trong head và cổ đông bên năm roi là hoàn toàn khác nhau cho nên là cái hai cái sự uh, Ola và năm roi sẽ là đối tác của nhau chứ không phải là là của bên nào của bên nào hết thì sắp tới beta năm roi sẽ sắp nhập hết vào bên chỗ Ola em có thấy một cái câu hỏi của chị Phương Thảo hỏi là có cách nào xem được referral của mình ở sàn năm roi dưới đã KYC thành công hay là chưa thành công hay không ạ? À? Đúng này hay nè. Thì uh, sắp tới thì uh, hiện tại trong cái hệ thống của bên năm roi thì chưa show được cái phần đó. Nhưng sắp tới sẽ uh, sẽ update thêm cho mọi người cái tính năng để check được những thông tin đó. Và uh, mọi người có thể vào trong cái phần mà Ờ, nhận ờ, nhận error này kia mọi người có thể nhìn thấy được là từ đến từ cái cái cái ờ, user nào không vâng thì hệ bên bên đội ngũ đang đang làm thêm những cái tính năng để mọi người có thể phân tích được dữ liệu tốt hơn hiện tại là chưa rồi à, anh xin cảm ơn anh Phúc ạ à. và em có thấy một cái câu hỏi là à, anh của anh Trần Vân ơi nói là mình giới thiệu thành viên mới đồng hành thì mình mới ừ. hưởng được hoa hồng đúng không anh Phúc à, hoa hồng thì tất nhiên là phải do giới thiệu khách hàng mới à khách hàng người dùng mới rồi có một câu hỏi nữa là à, sao chuyển à, USDT từ Ola về năm roi không được nhanh à em phải chia sẻ ờ, về nè à, bên hệ thống của Ola với bên chỗ năm roi hoàn toàn khác nhau bên Ola là một cái nền tảng kiếm tiền online giúp cho mọi người tối ưu hóa được cái cái cái khoảng thời gian mà chúng ta rảnh rỗi để chúng ta kiếm thêm khoản thu nhập miễn phí vân vân và trên hệ thống của Ola là một hệ thống nó rất là phức tạp ở các giao dịch với nhau đối soát giữa các uh, chiến dịch các uh, quảng cáo này kia với nhau và hệ thống rút tiền của Ola cũng làm theo cái cơ chế là hệ thống đối soát nhân sự đối soát cho nên là vấn đề về rút tiền của bên từ Ola rút ra nó mất khoảng 24 tiếng còn bên nền tảng của bên bên năm roi là một hệ thống ờ, công nghệ là nó, nó cũng khủng lắm rồi và nó xử lý giao dịch rất là, là lớn từ xưa giờ rồi. và nó chuyên dành cho việc là giao dịch và rút tiền tức là dòng tài chính thôi nó không phải ở giống như bên Ola là phải phân tích rất là nhiều về chiến dịch campaign này vân vân xem từ cái chống chip hay không xem mọi người có fake IP để xem quảng cáo hay không vân vân thì lúc đó bên hệ thống của bên Ola khá lâu cái này thì đã được công bố rõ rồi dạ yeah à, tiếp tục là câu hỏi là vào rocket 240 đô còn thừa 330 đô thì có rút được không ạ à? hiện tại là bên hệ thống của bên ờ, bên nhà quảng cáo bên Ola thì nó tương tự giống như bất kỳ một cái nền tảng quảng cáo nền trên thị trường thì chung khi chúng ta nạp tiền vào trong cái tài khoản quảng cáo thì chúng ta không có cơ chế rút ra cái ví ví mà ờ, mọi người đang thấy trong tài khoản quảng cáo đó là cái ví quảng cáo chứ không phải là ví giống như tiền điện tử mà nạp vào rút ra là không rút ra được tiền nạp vào để chạy quảng cáo À, em xin bổ sung thêm nếu như giả dụ như mình có lỡ là mình nạp dư vào cái phần mà tài khoản ví để mà mình uh, mua product cái member hoặc là mình quảng cáo bay của mình hoặc là mình quảng cáo chính những cái um, trang thông tin của mình thì một là mình sẽ là sử dụng luôn à hai là mình sẽ mua cái gói rocket member phù hợp với lại số tiền mình đã nạp vô nha à anh à, anh mạnh ơi thì à, em có một số thành viên á họ cũng thắc mắc là cách tính về cái công nhận sao tạm tính và công nhận sao chính thức là như thế nào anh có thể chia sẻ thêm cho cộng đồng thành viên được không ạ à? à về uh, Ola City thì uh, Ờ, công nhận sao tạm tính có nghĩa là cái mức để tạm tính cho các thành viên được hưởng hoa hồng doanh số nhóm uh, tại thời điểm đó và cái mức tính doanh số nhóm nó sẽ dựa trên doanh số trung bình của 3 ngày uh, ngày trước đó thì trong doanh số 3 ngày trước đó thì doanh số trung bình của 3 ngày thì nó sẽ tính ra được cái mức được hưởng thu nhập nhóm của thành viên nó có thể là cấp 1 sao cho đến 5 sao nghĩa là từ 5% cho đến 25% thì đấy là dành cho việc là chi trả à, mọi người mặc dù có thể mới vào nhưng mà vẫn có thể thi đua để lên các cấp độ uh, cao hơn rất là nhanh còn cái việc tính công nhận công nhận ở đây là việc là tính trong vòng 30 ngày để có thể được công nhận uh, được tôn vinh được uh, tặng những cái có thể là huy hiệu hay là à, những cái tuyên dương thì đó là việc tính uh, công nhận rồi em cảm ơn anh thì uh, anh Trần Văn ơi em thấy anh có đặt một câu hỏi là anh chuyển Ola từ năm rồi về Ola bên sàn Nami sao bị chậm hơn 24 giờ mà chưa nhận được vậy vậy nó có bị lỗi gì không thì em xin trả lời câu hỏi này là à, em đã nhờ à, support của Ola City cũng như là bên sàn năm roi là hỗ trợ cho anh cái trường hợp này rồi và bên đó đã duyệt rồi nếu như mà bên anh kiểm tra bên sàn Nami bên ví của anh mà vẫn chưa nhận được số dư thì anh có thể là liên hệ với lại bên uh, ờ, spot của Nami hoặc là anh kiểm tra số dư rồi uh, có rồi thì thì thì thì là coi như là thành công nha anh à, các cô chú các anh chị mình cũng có thể là đặt thêm những câu hỏi để giao lưu và tương tác ạ à. dạ nếu như mình nộp à, mình nạp tiền vào cái ví quảng cáo để mình quảng cáo hoặc là mình mua à, cái gói rocket member mà nếu bị thừa thì là mình phải mua quảng cáo hoặc là mình mua cái gói rocket member cho nó phù hợp hoặc là trước khi mà mình nạp á, thì mình tính con số sao cho nó vừa khớp để có nghĩa là ví dụ như mình mua cái gói đó một ngàn đô thì mình ờ, à, nếu mình nạp bằng đồng Ola thì mình nhớ là mình tính cho nó nó nó khớp với lại cái số Ola được được hưởng thêm 20 phần trăm để khi mà mình nạp vô nó đủ con số đó và mình mua cái gói đó nó nó vừa đủ luôn nó không bị thừa ra thì là là, nó sẽ uh, ok hơn còn nếu như mà mình lỡ mà mình có nạp thừa ra thì mình nên nạp thừa ra nhiều nhiều tí để mình có thể là mình quảng quảng cáo luôn mình quảng cáo luôn cái ví dụ như là cái trang kênh youtube của mình nè kênh um, facebook của mình fanpage hoặc là website của mình À, em có thấy một câu hỏi là mình muốn hợp tác với Ola trên cơ sở là tính hoa hồng trên CBA có được không ạ? À? Uh, thì hiện tại bên chỗ Ola uh, chia sẻ thêm là mô hình ờ, hợp tác quảng cáo theo dạng CBA tức là cost per action tức là tính chi phí CPS à. anh nó mới nhầm kìa em đọc lại mình đi hình như dạ. anh mới nhắn à. bảo là mình muốn hợp tác với Ola trên cơ sở tính hoa hồng trên CBA có được không ạ à? à em nhầm là CPS À, CVA tức là Bible Action tức là chi phí trên một cái lượt hành động là gì giống như vừa rồi chúng ta làm chương trình với lại sàn giao dịch uh, tiền thuật toán lớn nhất thế giới là Binance là một action của chúng ta được định nghĩa một hành động của chúng ta được định nghĩa là nếu bất kỳ thành viên nào của Ola đăng ký một cái tài khoản bên Binance và xác thực thông tin là chúng ta được nhận 2 đô rồi sau đó thì chia thêm hệ thống này đúng không đó là một paper action à, cái anh đang mới nói là CBS tức là paper sell em đọc uh, chi tiết lại cái câu vừa rồi của anh đó. dạ yeah. mình muốn hợp tác với Ola trên cơ sở tính hoa hồng trên CBA có được không ạ à, à ừ. em nhầm CBS thì uh, trên mô hình hoạt động của uh, Ola hay là năm roi em đang nói em là Ola là chắc là hỏi Ola đó anh à Ola đang triển khai hợp tác với các doanh nghiệp Ờ, về thương mại điện tử hoặc là ví dụ một số doanh nghiệp giống như bảo hiểm Lian là chúng ta đang hợp tác theo mô hình CBS tức là paper sell paper sell tức là uh, chi phí trên một lượt bán hàng á. thì lúc này thường là mình sẽ tính trên kiểu tỷ lệ phần trăm hoa hồng của uh, tính trên doanh số bán hàng thì ví dụ như chúng ta đang chạy chiến dịch cho uh, Shopee sàn thương mại điện tử top 1 thị trường Việt Nam trên đó có hàng triệu sản phẩm thì khi bất kỳ thành viên nào share link hoặc là mua hàng trên shopee sẽ được tích lại hoa hồng không vâng hoa hồng trên doanh số thì cbs thì uh, trên ola mình đang có những cái chiến dịch như vậy đó anh thì một nếu anh là uh, doanh nghiệp thì anh có thể liên hệ với uh, đội ngũ của bên ola để cùng uh, xem xét và đưa cái sản phẩm dịch vụ của bên công ty anh để uh, quảng bá bên ola cái thứ hai nếu anh là uh, thành viên và muốn chạy chiến dịch CBS của Ola thì trên hệ thống mình có rất nhiều không biết là câu trả lời này có có đáp ứng được cho anh không ạ dạ rồi cảm ơn anh à, rồi em có thấy thêm một câu hỏi nữa nếu có số tiền khoảng 500 ờ, đến 1.000 đô thì tham gia gói nào là hợp lý nhờ các bạn tư vấn à, thì em xin mời anh ờ, anh anh Mạnh ạ à. anh mạnh ơi anh mở mic lên à và khi bạn vào trong cái account của mình thì các bạn kích vào mục nhà quảng cáo thì trên đó có các cái gói tham gia thì tùy từng gói tham gia phù hợp với số tiền của bạn thì các bạn có thể lựa chọn à, và à, có những cái gói à, lớn hơn thì sẽ được thêm những cái phần trăm khuyến mại để gia tăng thêm được cái lượng member thì các bạn có thể lựa chọn và đương nhiên rằng là à, chúng ta chọn gói càng lớn thì đảm bảo được cho chúng ta cái số lượng member càng nhiều thì à, đấy là cái lời khuyên còn còn việc bạn lựa chọn bao nhiêu thì phụ thuộc vào mỗi một cá nhân à, thì ờ, để tư vấn rõ hơn thì em có thể là ví dụ à, chị muốn mua một cái gói gấp kép member có số lượng thành viên là à, 500 thành viên F1 thì nó sẽ trị giá là 1.359 đô Vậy thì nếu như chúng ta nạp bằng đồng OLA thì chúng ta sẽ được uh, chiết khấu là 20%, tức là chúng ta sẽ được tặng thêm 20% giá trị OLA chúng ta sẽ được tặng vào. Vậy thì mình sẽ nạp vào tổng cộng là 1.150 đô. Thì 1.150 đô mình sẽ ờ, được cộng thêm 20%. Tương đương là 230 đô. 230 đô cộng cho 1150 sẽ rơi vào là 1.380 đô thì mình sẽ uh, chạy được cái gói rocket member tương ứng là 500 referral F1 ạ. À. Và nó vừa khớp với là con số luôn ạ. À. Nó không bị thừa quá hoặc nó cũng không bị thiếu ạ. À. Và câu hỏi cái tiếp là à, và ROI của Europe thì khi nào được mở và được mở khóa sử dụng ạ? À, bên uh, cái đồng ROI cái đồng ROI của bên năm ROI thì hiện tại là đang uh, tặng miễn phí qua chương trình Europe và chúng ta dự trù là sẽ từ ngày 1 tây tháng 7 thì chúng ta bắt đầu phân phối cái lượng roi này vào tài khoản của mọi người trong sàn năm roi à, tuy nhiên là chúng ta vẫn chưa được giao dịch và thời gian mà chúng ta dự trù sẽ mở cho giao dịch tức là khoảng ngày 9 tháng 9 năm 2021 à, đúng rồi 9 tháng 9 2021 sau khi mà công ty triển khai xong cái chương trình về IEO phát hành token ROI lần đầu tiên ra cho cộng đồng thì mọi người cứ yên tâm một chỗ là vậy này không có một cái đồng coi hay là một cái gì mà chúng ta vừa nhận miễn phí xong chúng ta đem bán thì chúng ta có lời được ok hết có rất là nhiều cái chương trình uh, à, Aerob người ta chạy trong vòng chúng ta hôn giữ trong vòng khoảng à, uh, 6 tháng tới một năm và nhân gấp rất nhiều lần so với giá trị mà chúng ta bây giờ chúng ta nghĩ nhận được vì sao vì trong cái khoảng thời gian đó thì cái doanh nghiệp cái dự án đó người ta à, phát triển phát triển mỗi ngày uh, phát triển khách hàng phát triển uh, doanh thu này kia vân vân thì đồng coi token của chúng ta có giá trị uh, thì tới lúc đó chúng ta nhận và chúng ta được hưởng cái cái lợi ích đó thì mình nghĩ là từ đây tới 9 đến tháng 9 thì khoảng 2 tháng mấy thì thời gian rất ngắn không có dài bình thường và mọi người uh, nhận Aerobe này mọi người tranh thủ nhé tại vì ờ, ví dụ như khi mà chúng ta chạy có khoảng ờ, hai ba tháng rồi đi gần như là cộng đồng ừ, toàn thị trường người ta đã biết rồi mọi người đã đăng ký hết rồi thì chúng ta đâu còn gì để tham gia đâu có đó nhiều người nói Ồ, tới tháng tới 9 tháng 9 thì mới được ờ, giao dịch thì từ đấy còn lâu quá lâu đối với chúng ta nhưng mà mọi người tất cả những người còn lại đang tranh thủ rồi cái lượng truy cập vào hệ thống của năm roi trong hai ngày vừa rồi tăng lên đột biến luôn tăng lên đột biến luôn thì mọi người đã biết là cái tốc độ phát triển rất là rất là mạnh chưa tính đến thị trường quốc tế thị trường quốc tế thì sắp chuẩn bị qua qua tới à, đầu tuần là rất là nhiều cái youtuber ở quốc tế người ta bắt đầu viral ra những youtuber lên tới cả hơn trăm ngàn sub này kia vân vân thì khi cộng đồng chúng ta lớn vậy thì chín đến chính thì chúng ta hưởng hưởng thôi à, thì à, thời gian Europe là từ 1 tới tháng 7 đến 30 tháng 8 chúng ta có tổng đến 2 tháng để chúng ta à, tham gia cũng như là chia sẻ cho bạn bè của mình chia sẻ cho tất cả các ờ, bạn bè cộng trên cộng đồng tất cả các cộng đồng để mà cùng tham gia và cùng hưởng ứng để mà được tặng roi và hâu ờ, thì phạm hạnh cũng đã từng nói ở cái buổi zoom trước đó, là ví chết cũng đã từng tặng free cho mọi người là 3.000 đồng chết ờ, khi mà mọi người tải app về và hâu trong vòng một năm thì đỉnh điểm và đồng chết nó cũng đã lên một đô vậy thì sàn năm roi của chúng ta khởi điểm nó là bao nhiêu đồng roi nó là bao nhiêu thì một nếu như mà mọi người hâu thời gian đủ lâu đồng roi nó sẽ tăng uh, lên không một đô hoặc là 0.1 đô gì đó thì tất cả nó đều là tài sản có tính giá trị là đòn bẩy và tăng tăng tăng trưởng trong thời gian dài à, còn các cô chú anh chị nào mình còn câu hỏi về thắc mắc về năm roi hoặc là thắc mắc về Ola City không à mình có thể là đặt câu hỏi để giao lưu và tương tác với lại à, à, ban giám đốc của công ty à em ơi cái năm roi á năm roi bên cái năm roi cũ á, chị để bên đó chừng nào khi cần chị chuyển qua năm roi mới, bên cái mới được chứ gì hả dạ được chị ơi không không bị mất vẫn bình thường à chị có để bên đó không sao ờ à, dạ. rồi cảm ơn dạ cảm ơn chị chừng nào ô la giá có định chừng nào nó tăng giá không em chị cũng <laughs> đang cần bán <laughs> dạ à, rồi sẵn bẻ chuyện luôn từ câu hỏi của chị tức là hiện tại thì có rất là nhiều các anh chị hỏi đó là uh, chừng nào ô la tăng vậy em sao đợt này giá nó giảm dữ vậy uh, bữa nay còn bao nhiêu bảy mấy đồng trên một ờ, Ola giá giảm quá em ơi sao bây giờ hiện tại là mọi người chị đặt bán mà có ít người mua vậy em <sighs> thì à, có à, một số ý như sau à, đầu tiên là mọi người sẽ thấy là toàn bộ thị trường trong đợt này đang giảm hết và rất là nhiều cái dự án mà cái size cỡ như Ola trở xuống hiện tại đã chia tới 5 7 lần thậm chí có có những dự án gấp 10 lần à, mọi người ừ, em nghĩ trong group này thì chắc mọi người cũng đều đang nắm một số cái đồng token ở thị trường Việt Nam thì mọi người đã thấy là chia ba là ít nhất tức là ví dụ như trước đây là cỡ khoảng uh, uh, 300 đồng thì bây giờ còn khoảng trăm giống như định điểm của Ola nó tầm khoảng 130 thì bây giờ nó phải là còn khoảng bốn mấy và có những cái đồng mà chia tới năm bảy lần vân vân thì đó là thị trường chung tại vì giai đoạn này là bitcoin và một số đồng tiền điện tử nó đang bị giống như kiểu uh, um, à, downtrend có thể là tích lũy hay như thế nào đó thì em em không dám uh, phân tích thì đó là thị trường chung dạ. um, cái tiếp theo đó là uh, số lượng cái cộng đồng mà thực sự đang nắm giữ Ola hiện tại chưa đông chưa đủ lớn thì do là uh, ờ, Ola trong thời gian vừa rồi kể từ ngày bắt đầu phát hành tức là ngày 1 tây tháng 12 2020 tới bây giờ thì Ola thực sự chưa bán token ra thị trường theo mô hình public mà chỉ mới bán theo kiểu private tức là à, nhà đầu tư có nhu cầu và mình mình bán với họ với một cái số lượng nào đó và cái này không được phổ biến ra thị trường thì cái lượng cộng đồng mà đang nắm giữ Ola đang chưa nhiều và số lượng Ola đi ra ngoài thị trường chưa nhiều thì lúc này Ola chưa tạo lập trở thành một cái thị trường phi tập trung được thì trong thời gian tới thì Ola sẽ public và uh, uh, ra chương trình public sale cho toàn bộ thị trường tức là ví dụ như chúng ta đang có hơn 900 ngàn thành viên đi nhưng mà cái lượng cộng đồng mà đang nắm giữ Ola chỉ có khoảng mấy trăm người à thì là, là là là chúng ta chưa tạo lập được cái thị trường đó và đợt này thì chúng ta sẽ phân phối cái lượng Ola ra toàn bộ hệ thống của Ola hơn 900 ngàn người và đặc đặc biệt là chúng ta đánh mạnh vào những cái thị trường giống như là Ấn Độ hay là Brazil là những cái thị trường mà đông dân thì nó tăng cái tệp nhà đầu tư lên thêm một điều nữa đó là à, thời gian vừa rồi thì gần như mọi người đang mới chỉ mua coi theo kiểu phong trào và mọi người chưa thực sự hiểu được cái doanh nghiệp mà đang phát hành doanh nghiệp hoặc dự án mà đang phát hành cái đồng ô, la đó nó là cái gì và tiềm năng của nó ra sao giá trị của nó thực sự là cái gì mọi người chỉ đang nhìn là giá tăng và giá giảm giá tăng và giá giảm thôi khi chúng ta cần tiền chúng ta sẽ bán ra một cách theo kiểu là cũng có thể là chưa tìm hiểu thông tin thì kia vân vân vậy đó không phân tích kỹ thì trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ uh, cái này cũng là lỗi của công ty là chưa thật sự truyền thông tốt cho mọi người thì chúng ta sẽ vừa uh, phân bổ cho một cái lượng tệp cộng đồng lớn cùng nắm giữ và chúng ta uh, lên những cái chương trình để chia sẻ để để uh, làm cho mọi người hiểu được cái giá trị thực sự của Ola là gì ví dụ thời gian mà Ola từ lúc mà bắt đầu phát hành token tới bây giờ thì Ola đã tăng trưởng uh, rất nhiều tức là thành viên của chúng ta tăng từ khoảng hơn 300 ngàn lên tới bây giờ khoảng hơn 900 ngàn thành, thành viên và ví dụ thời gian sắp tới thì chúng ta đánh thị trường Ấn Độ thì trong kế hoạch của Ola là trong vòng 6 tháng tới thì chúng ta tăng trưởng lên khoảng 5 triệu thành viên trên toàn cầu thì lúc đó cái cái cái cái lượng khách hàng của ờ, thành viên chúng ta đông thì nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng là uh, năng lực về marketing lớn và doanh thu của, của công ty của dự án nó cao lên thì không lý gì đồng coi tăng không tăng vân vân thì lúc đó mọi người phải nhìn vào cái giá trị ờ, sâu bên trong đó uh, sắp tới uh, khi mà công ty đưa ra những cái chiến dịch mới thì em hy vọng quay quay trở lại câu hỏi của chị là em hy vọng là sẽ uh, À, cộng đồng sẽ hiểu hơn và một những nhà đầu tư sẽ cùng à, đồng hành cùng công ty và khi mà chúng ta đầu tư vào những cái dự án mà dạng hơi nền tảng kiểu này thì chúng ta phải nhìn thấy phải có thời gian để công ty phát triển thì chắc chắn trong thời gian tới khi công ty phát triển thì uh, giá trị công ty hoặc uh, là cái token công ty phát hành ra sẽ tăng giá chuyện đó là chắc chắn. Dạ. Yeah email dùng để tạo tài khoản của beta năm roi có bắt buộc trùng với lại email tạo năm roi mới không nếu khác thì có đồng bộ qua được không em hiện tại là uh, với beta uh, bên uh, năm roi beta và uh, năm roi phiên bản chính thức thì hiện tại hai hệ thống này sẽ không đồng bộ với nhau từ đây và, và tương lai luôn thì ờ, bên uh, Ola Beta, uh, Namro ờ, Beta thì mọi người có thể khi mà vừa hết cái chương trình stacking thì mọi người có thể lập cái lệnh để rút về bên Namro mới như bình thường. Còn uh, với cái chương trình mà uh, uh, mình sẽ có một cái sự kiện uh, chương trình mà kết nối giữa Ola và Namro mới ấy, thì mọi người yêu cầu là phải dùng trùng email. Beta, Namro Beta và Namro mới sẽ không có đồng bộ, là không có bắt buộc nhưng mà Ola với lại Nam Roi thì sẽ có bắt buộc à, có một câu ờ, à, một cái tin nhắn của bạn Tùng em nghĩ là Ola nên quảng cáo nhiều hơn nữa hy vọng trong một năm tới sẽ bùng nổ vâng à, à, em à, chắc à, chỗ anh Tùng thì Ờ, thay thay vì câu ờ, nhân tiện cái câu hỏi của anh đó, thì mới ờ, chia sẻ thêm về một số cái chỉ số của bên Ola thì chúng ta nghĩ là Ola hiện tại không quảng bá nhiều mình em nghĩ là có thể là do uh, tinh thần của công ty là không đi theo hướng là quảng bá vào cái tệp là nhà đầu tư của công ty hoặc là những người đang hôn con của công ty không làm điều đó mà đang quảng bá rất nhiều vào cái tệp Ờ, khách hàng doanh nghiệp khách hàng cá nhân mà là đối tượng khách hàng chính của mô hình của chúng ta đó là quảng cáo thì trong thời gian vừa rồi ví dụ như có những có những tháng thì tổng cái lượt truy cập của chúng ta vào nguyên hệ thống thì lên đến gần 100 triệu lượt truy cập một tháng 100 triệu lượt truy cập một tháng riêng cái website website uh, ờ, olacity.com thôi thì mọi người có thể check được trên cái những cái công cụ đo lường giống như web ờ, similar web họ phân tích rất chuẩn về traffic lượng truy cập thì tháng nào thì lượng truy cập tổng của chúng ta cũng tăng hết riêng cái tháng vừa rồi thì chúng ta có khoảng 2 triệu tư lượt truy cập một tháng vào website tức là một ngày cũng hơi bị nhiều ạ gần trăm ngàn người vào vào cái cái khoảng 80 ngàn người truy cập vào cái website của Bình Ola thì, thì chúng ta là một cái hệ thống không nhỏ một chút xíu nào đó là truy cập vào website chính thôi còn chưa tính tới app app uh, trên Android và iOS và uh, truy cập vào những cái hệ thống quảng cáo của công ty thì một tháng lên tới hơn 100 triệu lượt truy cập cho chị hỏi rõ là cái chỗ này đi nghĩa là cái Ola trong cái năm rồi beta và năm rồi mới á, nghĩa là nếu như nó cái đó là bắt buộc phải đồng bộ đúng không uh, năm rồi và Ola mới uh, ola và năm ra mới thì sẽ bắt buộc phải đồng bộ khi mà chạy chiến dịch khi mà chạy chiến dịch còn nếu không chạy chiến dịch bên ola thì không cần phải bắt buộc mọi người có đăng nhật ký tự do nghĩa là đồng bộ là tự bên bên kia người ta đồng bộ chị không cần chuyển gì hết đúng không dạ đúng rồi chị không không cần chuyển gì đâu ok được rồi dạ dạ có còn à, anh chị nào cô chú và các anh chị nào còn muốn à, có những cái câu hỏi nào cần tương tác và giao lưu à, với lại à, ban giám đốc của công ty không ạ? À? Nhân tiện này thì mọi người cứ hỏi chặt chém cũng được nhé. Hỏi càng chặt chém thì đội ngũ càng thích tại vì ờ, chúng ờ, đội ngũ sẽ biết được là chúng ta còn sơ hở cái gì để tối ưu hoặc là nếu ờ, mọi người còn có thắc mắc thì giải luôn cho mọi người cho nó dễ. Ừ, dạ cho em hỏi với ạ. À. Dạ chị đặt câu hỏi đi ạ. À. Ừ ý là em mới làm uh, dạ thì em mới tham gia Ola cách đây mấy ngày á mà nãy giờ nghe, nghe nói còn uh, tiền nhiều á ví dụ giống như những người mà um, bình dân những người giống như những người mà mẹ bỉm sữa cũng muốn đầu tư nhưng mà không có tiền nói chung là không có vốn nhiều á thì ừ, thì cái vốn mà thấp nhất á, để đầu tư vô năm roi á là bao nhiêu à Để để trả lời à, bạn ơi cho mình hỏi tí là bạn đầu bạn tham gia là tham gia năm roi hay là tham gia ola ờ, um, em mới uh, tham gia ola năm roi thì em mới cài đặt đây à. thôi cũng không có biết uh, rành cái đó là uh, uh, nói chung là mới tìm hiểu sơ sơ thôi cũng cũng chưa có nắm rõ kỹ lắm thì ola thì ừ. mới mới tham gia được một tuần rồi à. ừ, ừ, ừ, ừ, ok uh, thôi uh, mình chia sẻ thế này nhé Ola được tạo ra phục vụ đối tượng chính nhất chính là những người có thời gian rảnh rỗi có thời gian nha rảnh rỗi và mong muốn kiếm thêm thu nhập cho mình từ thời gian rảnh rỗi đó hoàn toàn miễn phí đây là đối tượng chính nhất thậm chí đối tượng này đang chiếm tới hơn 95% tổng lượng thành viên của Ola không phải là một mô hình để mọi người phải có tiền mới tham gia được không phải mọi người phải đầu tư rồi mới kiếm được tiền ở đây mọi người chỉ cần giờ dùng thời gian rảnh rỗi của mình thôi thời gian rảnh rỗi là là thứ mà chúng ta gần như là có nhiều nhất trong đại đa số thì ví dụ như với một số chiến dịch như là chúng ta đang triển khai chiến dịch của ngân hàng MBank đi thì chúng ta một ngày chúng ta vào chúng ta tải ứng dụng xong cái xác minh thông tin KYC này kia thì chúng ta được khoảng 2.6 đô tức là khoảng 60.000 đồng cho một lượt như vậy và thời gian mà chúng ta hoàn thành trung bình đó, mất khoảng 30 phút rồi à cái này và đó là riêng chúng ta và nếu mà chúng ta giới thiệu cho bạn bè anh em gì đó hay là à, là người thân gì đó tải cái ứng dụng MB Bank thì một ngày giới thiệu có hai người thôi thì chúng ta có được thêm là khoảng 120 nghìn thì chúng ta vừa được tiền mà những người bạn bè anh em hay là, là người thân của chúng ta gì đó người ta đã được sử dụng một cái nền tảng ngân hàng tốt vân vân đó là riêng về về bên chỗ uh, cái chiến dịch MB Bank vân vân với chương trình của Ola là phục vụ chính là đối tượng là những người có thời gian mà không nhất thiết phải có tiền đừng suy nghĩ là khi vào Ola là phải có tiền nha chúng ta là phải hiểu và chúng ta phải uh, năng động tìm tòi và chúng ta làm làm việc kiếm tiền thôi đơn giản còn cái mô hình mà chạy kép, chạy kép nè thì nó được hình dung giống vậy tức là ví dụ như kiểu Grab Uber họ đang ờ, cho cái chương trình cho rất là nhiều tài xế vào và chạy xe để kiếm tiền với lại Grab nhưng mà uh, với uh, thì Ola nó cũng kiểu vậy tạo một cái cái cái cái cổng để cho tất cả mọi người vào dùng thời gian rảnh rỗi của mình để kiếm tiền nhưng mà Ola có một điểm khác hơn chỗ ờ, Grab với Uber đó là gì tức là cho cơ hội để mọi người phát triển lên một cái cái cộng đồng để cùng đi kiếm tiền với mình ví dụ kiểu anh chị tưởng tượng là anh chị giới thiệu được khoảng ngàn chiếc xe vào chạy với Grab mỗi chiếc xe kiếm được khoảng 10 triệu tháng mà Grab cho anh chị mỗi bao nhiêu phần trăm trên tổng số lượng xe đang chạy ngoài thị trường thì anh chị có thu nhập rất là thụ động và lớn thì Ola là mô hình vậy Grab thì không có thì với ví dụ như Phạm Hạnh hay là một số anh chị em ở đây có khoảng một ngàn người cùng làm việc với mình sau đó mình được hưởng trung bình khoảng 5% tất cả những thu nhập của họ thì là ok là cực kỳ lớn thì uh, công ty thì giống như kiểu chúng ta có thể làm cái này bằng miễn phí là đi giới thiệu người miễn phí tuy nhiên là công ty đưa ra chương trình rocket không phải là chương trình để làm gì hết mà chỉ là hỗ trợ cho cộng đồng phát triển ra cái tệp member của mình một cách đơn giản nhanh chóng và chi phí tốt nhất thôi thay vì mọi người tự làm mọi người không biết cách làm thì công ty hỗ trợ mọi người công ty Ola là công ty marketing mà marketing là công ty quảng cáo mà và thấy mọi người làm với chi phí cao quá thì chúng tôi tạo ra cái chương trình để chúng tôi marketing cho cho cộng đồng để cùng nhau hợp sức và gia tăng cái hiệu ứng đúng lên yeah. Dạ. vậy thôi và nếu không có tiền không sao đừng quan trọng gì đó yeah. Dạ. phần lớn những người tham gia đều sẽ là không cần việc dạ yeah, em cảm ơn uh, câu trả lời của anh Phúc ạ à. thì em thấy câu hỏi của chị Thanh Bình là rất muốn chạy chiến dịch rút gọn link tuy nhiên có hơi ờ, ngại ngùng khi mở link rút gọn lên thì bật ngay lên quảng cáo về xét và có hình hình ảnh nóng thì có cách nào khắc phục không nhỉ thì ờ, em xin trả lời câu hỏi này là vì em cũng đã trải nghiệm em bấm thử coi coi nó xét cỡ nào coi nó nóng bỏng cỡ nào thì khi mà bấm vào thì nó là những cái trang landing page để giới thiệu về thực phẩm chức năng đó à có nghĩa là một cái cách lừa tình người ta khi mà để cái link để cái hình như vậy để cho nó gọi là thu hút người xem á và đặc biệt là đa số số đông thì các bạn trẻ nè hoặc là đàn ông á, thì thường hay gọi là có tính tò mò đó thì bấm vô coi coi nó nó nó nóng, nó nóng bỏng cỡ nào thì bấm vào đó là giới thiệu thực phẩm chức năng thôi à là một hình thức uh, trá hình thôi chứ không phải là xét đâu à, à vào gói à, À, vào góc kép S100 có 299 đô vẫn thừa 36 đô thì có chạy quảng cáo được không ạ? Được không? Thừa 36 được. đô. Thừa 36 đô được. thì mình vẫn chạy quảng cáo được nha. À. rồi à, chia sẻ với một người mọi người một bí quyết nữa. Cái này là nó không vi phạm chính sách của bên Ola nha. Đó là mọi người có thể chạy quảng cáo link giới thiệu của năm roi vào Ola tức là chắc mọi người hiểu đúng không tức là mọi người lấy cái link giới thiệu ờ, của bên năm roi để vào chương trình quảng cáo thì khi mà bất kỳ một thành viên nào của Ola ở bất kỳ đâu bấm vào xem quảng cáo họ kiếm tiền như họ thấy ô ờ, đăng ký nhận được airdrop bên năm roi nữa mọi người đăng ký dạ thì có thể dùng cái số tiền đó để chạy quảng cáo ừ. dạ à, em xin uh, nói tiếp về cái vấn đề um, em xin uh, uh, bổ trợ thêm cái câu uh, câu hỏi cũng như là câu trả lời của chị Ngô Anh là thành viên mới tham gia vào Ola City và chưa có hình dung rõ về nền tảng của Ola City cũng như là chưa biết cách kiếm tiền cùng với Ola City thì ờ, theo cá nhân em cũng là một thành viên thì em có hai cái hai um, chia sẻ thêm hai cái uh, hai cách này một á, là chúng ta chủ động kiếm tiền online bằng cách là chúng ta tải ứng dụng hoặc chúng ta xem quảng cáo hoặc là chúng ta tự mua sắm thì cái cách mà chúng ta giới thiệu cho bạn bè hoặc là chính chúng ta tải những cái ngân tài, tài khoản ờ, đăng ký tài khoản ngân hàng đó thì nó có thời gian chờ nó có thời gian chờ duyệt và xét duyệt là chúng ta có làm làm đúng và đủ hay không có khai KYC hay không thì nó sẽ có thời gian chờ cho nên là thường á, đa số các bạn sẽ thấy là cái thời gian duyệt tiền nó hơi lâu vậy thì chiến dịch nào giúp cho mình có thể là thấy được cái thu nhập liền à, vậy thì là mình sẽ nhắm vào đến những cái chiến dịch như là chúng ta xem quảng cáo thì nó chỉ là một cái gọi là demo để cho chúng ta biết là à, kiếm tiền bằng cách đơn giản nhất là xem quảng cáo thì nó cũng sẽ có thu nhập liền ngay trước mắt và cái thứ hai là chúng ta có thể là chủ động chúng ta mua sắm giả dụ như những cái nhu cầu mua sắm hàng ngày của chúng ta những cái nhu yếu phẩm trong gia đình của chúng ta thì chúng ta thay vì chúng ta ra siêu thị chúng ta mua hoặc thì chúng ta mua trực tiếp trên những cái trang thương mại thì chúng ta sẽ thông qua Ola City chúng ta sẽ mua trên các cái nền tảng như là Shopee, Tiki, Lazada, Sen Đỏ, Seven Hit chúng ta mua những cái nhu yếu phẩm đó chúng ta sử dụng cho chính gia đình của chúng ta thì đồng thời chúng ta mua ở trên những cái nền tảng đó chúng ta cũng đã mua rẻ hơn so với thị trường và ngoài ra thì chúng ta còn được hoàn tiền tức là cái khoản tiền đó là chúng ta sẽ được tiết kiệm tiết kiệm cho chính cái nguồn nguồn tiền và nguồn thu nhập của chúng ta thì cái đó cũng là là thu nhập cá nhân và ngoài ra thì để có thu nhập nhanh và liền thì uh, Ờ, nó còn liên quan đến về mạng crypto đó là ví dụ như chúng ta có ờ, tài chính chúng ta có điều kiện thì chúng ta cũng có thể là sở hữu Ola mà chúng ta check in trên nền tảng năm Android thì hàng ngày nó ờ, nó thưởng cho chúng ta đồng Ola thì cái đồng Ola đó là cái đồng đồng thưởng thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái đồng thưởng đó trong việc giao dịch mua bán và chúng ta thanh khoản được luôn thì nó là cái những cái đồng tiền mà chúng ta có thể là những cái thu nhập chúng ta có thể là thấy thấy liền ngay và luôn và sắp tới thì phạm hạnh nghĩ là nền tảng của sẽ ra những cái như là game hoặc là những cái về viết bài hoặc là những cái uh, rất là nhiều những cái những um, những cái chiến dịch rất là nhiều để mang lại cái thu nhập tốt nhất cho cộng đồng thì phạm hạnh nghĩ là uh, sẽ sẽ sớm ra thôi thì các anh chị sẽ thấy được là cái bức tranh tổng quan của Olasity càng ngày càng mở rộng ra càng ngày càng rõ ra thì các anh chị sẽ thấy là tất cả những cái thành viên mà đăng ký rồi không có hoạt động không có active thì dần họ sẽ hiểu được là OlaCity có những cái hạng mục gì mà có thể là phù hợp với họ và họ tham gia và họ uh, kiếm tiền cùng với lại Ola City. Dạ, thì uh, không biết là còn anh chị nào còn có câu hỏi để uh, đặt câu hỏi và giao lưu và cùng tương tác với lại ban giám đốc nữa không ạ? À? À, nếu như chúng ta không còn uh, câu hỏi hoặc là chúng ta à, hiện tại uh, chưa có câu hỏi thì chúng ta cũng có thể là um, kết thúc buổi Zoom ngày hôm nay thì um, chúng ta sẽ có những buổi zoom tiếp theo từ thông báo của uh, công ty thì uh, những buổi zoom kế tiếp thì uh, công ty sẽ có những cái uh, chuyên đề những cái hạng mục khác nhau để chia sẻ cho cộng đồng <laughs> à, có mỹ hạnh nguyện để là có ra chương trình đi bộ kiếm tiền không à, à đúng ra là ola đã ra cái chương trình đó cái gì đúng ra là Ola đã ra chương trình đó từ 2020 ờ, cuối 2020 rồi <coughs> nhưng mà chương trình ờ, đi bộ kiếm tiền nó phải phù hợp với thị trường đang như thế nào với tình hình xã hội đang như thế nào thì ờ, chúng ta biết là cái dịch covid đợt này thì chúng ta hạn chế ra đường cho nên là bù vào đó thì sắp tới công ty ra một cái nền tảng là mạng xã hội mọi người có thể lên đó đăng tin đăng video đăng bài này kia vân vân thì mọi người có thể kiếm tiền với nền tảng đó à, nhiều lắm nhiều chương trình mà chúng tôi ờ, chuẩn bị uh, đưa ra thị trường hồi nãy hình như chị Phương Thảo có mới nói, nói về một cái vấn đề đó là trên Nami uh, đồng Ola đang bị đạp giá có khi xuống còn 5 đồng 50 à mọi người thấy đây là cơ hội hay là rủi ro à, 50 hả à? 50 à? uh, đây là cơ hội hay là rủi ro ta à, em thấy ờ, dạ, trong dạ, cái uh, biểu đồ giá mua đang đặt mua là giá 51.1 còn giá bán ra đang là giá 72 trên là ừ. khoảng 20 đồng 50 nè 5 đồng nè thả trâu xuống 5 đồng à, lúc này mọi người hình dung thử đi tức là chúng ta à, lúc này bắt đầu cộng đồng sẽ ngồi quay trở lại và mọi người sẽ tìm hiểu là chết rồi coin của bên Ola rớt quá vậy thì Ola có cái gì để mà có thể tăng giá trong tương lai không thì mọi người bắt đầu tìm hiểu đi tìm hiểu xem thử công ty này dự án này nó có thật sự mang lại giá trị lớn trong tương lai không nó có thể trở thành cái gì và từ đó cái đồng coin nó có thể tăng trưởng được không tương tự giống như năm 2018 về cái thị trường crypto là có Bitcoin uh, nó đâm đâm đầu từ 19.000 đô hơn 19.000 đô xuống còn có thời điểm tệ nhất của nó có 2.000 mấy đô thôi và rất nhiều người uh, đã đầu tư và mua Bitcoin trong giai đoạn đó và thực tế bây giờ được chứng minh là giá Bitcoin đã tăng lên ba mươi mấy có giai đoạn lên sáu mấy nghìn thì chúng ta uh, lúc này những lúc như thế này thì chúng ta hãy tự phân tích xem thử là đây là cơ hội hay là rủi ro để biết được là giá như thế này tốt hay là xấu thanh khoản của chúng ta thực sự là không có nhiều ví dụ như volume giao dịch nguyên cả 24 giờ qua thì chỉ có 71 triệu 71,2 triệu um, ờ, 7 triệu trên Nami thôi tức là một cái lượng bán ra rất thấp nhưng mà người mua không có nhiều thôi tức là cộng đồng chúng ta chưa thực sự hiểu mô hình chưa thực sự hiểu giá trị công ty là gì cho nên mọi người không mua thôi những cái người mà bán nhỏ giọt hoặc có một số cái đối thủ một số cái đối tượng đang ờ, cố cố tình test thử hệ thống của Ola suy nghĩ xem đây phải là cơ hội không và chúng ta sẽ biết cách như thế nào để ứng phó với cái việc này rất rất cơ hội đấy à, nếu như là trong buổi Zoom ngày hôm nay chúng ta à, không còn các câu hỏi nào để cùng giao lưu và tương tác thì à, buổi Zoom của chúng ta sẽ kết thúc ạ. À. sorry chút nữa nha Phạm Hạnh, anh muốn bổ sung thêm ý nữa thì không biết uh, trong đây có những anh chị nào mà biết Ola từ giai đoạn mới bắt đầu ra thị trường không? À, giai đoạn mới ra thị trường thì Ola được phân phối ra private sale ở mức giá là 0.001 tức là khoảng 24 đồng 24 đồng Việt Nam và uh, vừa ra được khoảng hơn một tháng thì đồng đô la tăng lên đỉnh điểm là 60 đồng thì cái lúc mà 60 đồng đó đó bắt đầu cũng có nhiều anh chị bay vào mua mua xong cái bắt đầu giá nó bị uh, một vấn đề của đối tác của chúng ta là bán khống thì họ bán khống là đạp giá đô la xuống và giá có những lúc nó thậm chí là nó xuống còn có 28 đồng nhưng mà tất nhiên là vẫn cao hơn giá khởi điểm nha 28 đồng thì rất là nhiều anh chị ngồi tiêu cực ô sao giá xuống hoài vậy xuống hoài và cái tình trạng đó kéo dài 3 tháng được và rất may mắn là giai đoạn đó có rất nhiều anh chị uh, bây giờ gọi là thành viên thân thiết cổ đông thân thiết rồi vân vân ở ngoài Hà Nội gom vô quá trình gom gom ở cái mức giá 28 29 30 đồng và cũng có rất nhiều người bán ra ở giá đó rồi chúng ta đã từng ờ, sau khi chúng ta uh, xác thực được một số thông tin thì chúng ta đột biến tăng lên 130 mấy đồng và khi 130 mấy đồng xuống với giá bây giờ thì chúng ta chưa giảm được 50 phần trăm nữa tức là chưa được chia hai trong khi đó những đồng coi khác họ chia 3 chia 4 chia 5 thậm chí có những đồng coi chia 10 lên Nami mọi người thể test được là ví dụ như trong vòng 6 tháng vừa qua đồng coi nào chia 5 chia 3 chia 10 là biến liền không muốn nói tên nhưng mà với Ola thực sự tới bây giờ như thế này là phải nói là đỉnh cao và những nhà đầu tư những người đang hôn coi của Ola là thậm chí là giống như kiểu sống chết không bán nhiều lúc nói anh chị em ơi bán ra dùm cái đi bán ra để làm gì để cho có nhiều người cùng nắm thì chúng ta mới tạo tạo thành một hệ sinh thái là phi tập trung quyền lực lại cơ hội hay rủi ro mọi người tự phân tích à, có một trải nghiệm rất là đau anh ạ à. có nghĩa là khi mà xuống tám ba mươi cỡ khoảng 3 tháng á thời điểm đó thì ừ. lại ờ, không có nguồn tiền nóng để mà mình gom vào lúc đó nhưng mà khi bắt đầu mà cái túi mình bắt đầu nó song ừ, sơn tí xíu mà thì nó lúc, lúc đó nó lên 60 70 80 90 100 mười mấy mình cứ ừ. nhào đầu vô mình <laughs> ôm mà lúc 20 hai mấy mình lại không ôm được cho nên có nhiều lúc ừ. nó cũng vẫn là đau lắm chị <laughs> này bình thường mà tuy nhiên tuy nhiên là vậy nè tuy nhiên là mọi người cố gắng khi mà chúng ta đầu tư vào cái thị trường coin thị trường crypto này là mọi người hãy lấy ra cái khoản tiền nào khoản tiền đầu tư nào mà chúng ta có khả năng mất nha chứ không phải là chúng ta vay mượn hay chúng ta chúng ta phải ờ, dùng những khoản tiền mà chúng ta chắc chắn sẽ cần gấp trong tương lai để chúng ta đầu tư lúc đó sẽ gây áp lực cho chúng ta rất nhiều ví dụ ngày hôm nay nó đang bảy mươi mấy đồng đi lên lại 76 đồng rồi ví dụ 76 đồng đi ngày mai hoặc là trong một tháng nữa thôi có thể lên 700 đồng luôn nhưng cũng có thể giảm xuống do thị trường chung vân vân thì ừ, thị trường crypto được định nghĩa bây giờ là một khoản đầu tư gọi là siêu lợi nhuận nhưng cũng là siêu rủi ro cho nên chúng ta cố gắng đừng đừng dùng những khoản tiền mà vay mượn hay là làm áp lực để chúng ta đầu tư vào thị trường này và nếu cách nào cho mọi người làm tốt nhất uh, phát triển tốt nhất thì mong mọi người ai đang có có đồng coi ola hãy bán đi nhưng Ờ, hạn chế bán trên sàn tại vì sàn bây giờ mọi người không có không có nhiều người vào đặt lệnh mua cho nên cứ bán ra là giá xuống thôi đó là ảnh hưởng nguyên cái thị trường chung chúng ta hãy bán cho những người bạn bè anh em hay là những cái ai đó có nhu cầu nhưng bán off, offline và cùng viral ra cho những càng nhiều người nắm giữ nó càng tốt bán trên sàn đâu ai đặt lệnh mua đâu bây giờ đặt cái lệnh là xuống năm máy máy lại liền à. kiểu gì trong khi đó nó chỉ cần mất cỡ khoảng hai ba đêm thôi hai ba ngày thôi là giá có thể bất kỳ giá nào tùy thuộc vào khả năng phát triển thị trường của công ty có một câu hỏi à cho em hỏi là VNDO bao giờ triển khai trên năm Roi à? à VNDO là sắp triển khai tuy nhiên là à, hệ thống của bên năm roi cần phải đưa ra những cái chính sách và những cái cơ chế chuẩn nhất thì uh, dự trù chậm nhất là đầu tháng 7 một tới tháng 7 chậm nhất là một tới tháng 7 cho mình hỏi chút là VNDO sắp tới có cơ chế staking daily không À, video chắc chắn có cơ chế Stacking Daily hấp dẫn quá và mở ra rất là nhiều chương trình cho cộng đồng cùng hưởng lợi cho cái việc là nắm giữ video video là cái gì á Phạm Hạnh Và dạ, em xin à, trả lời câu hỏi của chị tranh Xoa. À. nó là một cái đồng tiền một cái đồng tiền uh, stop lực tức có nghĩa là một cái đồng tiền bình ổn giá. Ví dụ như một ừ. nó sẽ là bằng một Việt Nam đồng hoặc là một nghìn VNEO nó sẽ là bằng một nghìn Việt Nam đồng tức là đồng tiền bình ổn và nó không có giá trị tăng trưởng nó là một cái đồng tiền ừ, trung lập để chúng ta dùng cái đồng tiền đó chúng ta có thể là uh, giao dịch chuyển đổi sang bitcoin ola ethereum ví dụ như ở mình sử dụng BNC thì mình cũng phải nạp tiền Việt Nam đồng vào để mình đổi sang BNC mình lấy BNC mình đi mua coin thì ở bên v, uh, sàn năm roi thì mình dùng Việt Nam đồng để mình đổi sang VNDO mình lấy VNDO mình mua coin Okay, uh, xin phép uh, phân tích thêm một chút xíu chỗ này nha thì trước đây uh, là uh, mình có uh, trên thị trường có nhiều cái dạng uh, stablecoin và nhiều nhiều cái loại hình stablecoin thì uh, uh, đa phần uh, những stablecoin lớn nhất trên thế giới giống như USDT thì người ta có cái lượng tiền mặt tương ứng với số tổng số coin phát hành ra đang nằm ở trong ngân hàng để đảm bảo chắc chắn cái tính thanh khoản của đồng USDT thì BNDO cũng là một stablecoin nhưng bản vị là Việt Nam đồng tức là công ty phát hành ra stablecoin đó bắt buộc phải đảm bảo một VNDO bằng một Việt Nam đồng bắt buộc ở đây là gì không phải thả cho thị trường là ví dụ như ưng giá bao nhiêu giá thì tăng hoặc là giảm thì khi bất kỳ một khách hàng nào cầm VNDO à, à, có thể đổi ra được Việt Nam đồng ở bất kỳ tình huống nào tương tự giống như một khoản nợ và tài sản đảm bảo của video là gì là những cái những cái uh, tài sản mà công ty phát hành đầu tư cổ phần hay bất động sản hay là, hay là chứng khoán niêm yết vân vân đó là video và chúng ta cố gắng hiểu rõ vấn đề là stablecoin loại mô hình stablecoin loại nào loại à, có những loại mà chúng ta nắm giữ ví dụ như cả cả tỷ video stablecoin đi nhưng có thể bất kỳ lúc nào giá trị vẫn là bằng không vì nó không khả năng thanh khoản được thì VNDO là một stablecoin luôn luôn được thanh khoản bởi chính công ty. Dạ, có một câu hỏi là ừ. ROI khi nào được staking vậy sếp? Đồng ROI là sau khi niêm yết xong thì được staking là khoảng 9 tây tháng 9 nhiều thành viên Ola chưa biết giao dịch với sàn mấy à, AD có video hướng dẫn không thì Phạm Hạnh sẽ sớm ra những cái video hướng dẫn trade và giao dịch cho các anh chị thành viên nha Ok em, Thành em Dạ yeah. à, Nếu như là chúng ta không còn câu hỏi nào nữa thì à, à, buổi Zoom của chúng ta sẽ kết thúc và sẽ được bắt đầu vào những buổi Zoom sau à anh hỏi câu hát chót được không dạ Đây, hôm nay ờ, hỏi luôn là ờ, cái giấy tư cách nhà đầu tư nha dạ yeah. vừa nãy Phúc có nói ờ, thực ra mình cũng nói tổng quan về cái thị trường một tí là về cái cái crypto thì mạnh có nói là ừ, thị trường hiện nay là khoảng 2.500 tỷ đúng không lúc lên đỉnh điểm yeah dạ hai ngàn năm trăm tỷ có thể là bữa nay nó xuống thì còn ngàn năm trăm tỷ thì cái room của mình mình nghĩ là trong vòng một hai năm tới thì ờ, ba bốn ngàn ba đến năm ngàn tỷ là possible. Dạ. Yeah. ra là hồi nãy Phúc mà nói cái cái cái năm roi mà phát triển cái ờ, cái AI, IO yeah. đúng không? Tức yeah. Dạ. là cái đó là những cái project nào mà tốt đúng không? Thì yeah, dạ, năm roi sẽ là như là đứng giữa để mà uh, phát triển uh, phát hành token cho những cái project tốt dạ yeah, đúng rồi. để cho nhà đầu tư tham gia đúng không dạ yeah, đúng thế rồi. thì ở đây thì ờ, anh hỏi luôn là là để thế nào để em để bên bên đội nhóm của mình bảo vệ nhà đầu tư là, là mình thẩm định cái dự án mình có team của in house của mình hay là mình thuê chuyên gia thẩm định dự án mình hiểu đây là yeah. một dạ. cái hình thức này rất là hay bởi vì là yeah. Dạ. những nhà đầu tư họ không cần phải tìm hiểu cái cái dự án là gì nữa đúng không dạ đúng rồi. và họ có thể invest anh thấy cái này rất là hay đó và yeah. Dạ. chính cái mấu chốt ở đây là những cái token này nó phát hành ra đó thì, thì thì mình muốn hỏi là mình bảo vệ nhà đầu tư bằng cách là mình thẩm định dự án này là như thế nào đó. Mình yeah. Dạ. mình hay là chuyên gia ABCD yeah. Dạ. Yeah. thì ờ, là trả lời câu hỏi của anh đó uh, ờ, hiện tại là bên ờ, phía năm roi cũng giống như các sàn giao dịch mà lớn và uy tín khác thì cũng sẽ có đội để mình check xem thử dự án là có phải là người thật tức là có những dự án người ta chỉ phát ờ, thông tin của co-found những người xác lập team thôi để vận hành xong cái phát hành ra xong cái giá giảm thì kia vân vân thì với năm roi là bắt buộc là các dự án phải là là do đội ngũ sáng lập thực tế xác minh rõ ràng danh tính và người ta hoạt động như thế nào rồi tiếp theo thì mình sẽ có ra cái nhiều cái cái cái cái level của việc là mình xác thực ví dụ như là uh, giống như kiểu của một cái uh, uh, công ty chứng khoán bảo đảm phát hành gì đó thì tùy vào cái chương trình mức phát hành là có được bảo đảm bảo hoặc là không đảm bảo và từng hạn mức đảm bảo nó sẽ là như thế nào và ví dụ như sẽ có cái phần là đánh giá của năm roi về cái dự án đó để cho nhà đầu tư những thành viên khách hàng của Nam Roi sẽ có thể nhìn nhận được giá trị uh, thực sự của dự án và quyết định là có đầu tư hay không thì sắp tới khi mà ra chương trình IO e thì uh, bên trong cái dashboard mà hướng uh, giới thiệu thì chúng ta sẽ đều có cái cái đó hết à, nãy có sorry có anh anh nhắn đầu đầu tóc của phúc uh, bù xù uh, bù xù quá nhìn thương quá dạ nó ở đây là cái cái trend mới đó anh cái trend mới á à, <laughs> em em muốn góp ý thêm một cái ý anh ờ, anh Nguyên mới nhắc lại của anh ờ, Mạnh đó là thị trường crypto hiện tại đang là hai ngàn mấy trăm tỷ đúng không hai mà ngàn mấy trăm tỷ nhưng mà đó là mọi người đang nhìn thấy chỉ là cái vốn hóa thôi ừ. và cái cái cái phần mà chúng ta có thể được hưởng lợi gì từ đó là cái phần khác nó không phải là từ vốn hóa mà đó là cái volume giao dịch của tổng thị trường volume giao dịch của tổng thị trường là bao nhiêu mới là quan trọng nhất thì mô hình của năm roi là mô giống như dòng tiền chảy qua chúng ta có khả năng là bao nhiêu thì chúng ta có được bao nhiêu phần trăm trong cái dòng tiền đó mới là quan trọng chứ không phải là nguyên cái tổng thị trường nó như vậy nhưng mà nó nằm im đó thì cũng như không thì cái ngày đỉnh điểm giao dịch lớn nhất của thị trường crypto vừa rồi đó là 280 tỷ hơn 280 tỷ đô một ngày là thời gian vừa rồi thôi nha trong tương lai thì tất nhiên cái, cái đó nó sẽ gần như là ổn định hoặc là cao hơn nó rất là nhiều thì nếu tính trung bình ra thì chúng ta một năm như vậy nó khoảng trên 100 ngàn tỷ trên 100 ngàn tỷ đô volume giao dịch thì nếu năm roi đạt được bao nhiêu phần trăm trên tổng lượng giao dịch đó thì chúng ta sẽ quy ra cho thành phí giao dịch thì cái giá trị thị trường của nguyên cái mảng này cực lớn cực kỳ lớn chính xác là cái phí ăn yeah. Dạ. cái volume cái vòng quay dạ. dạ, yeah. Yeah, đúng thực ra nếu mà tụi em mà làm được cái đó thì đúng là một là, là một cái sàn mà đúng theo cái xu thế bây giờ yeah. thế bây giờ mình làm cái sàn tài chính thực sự luôn đó là, là cái bà đỡ cho các cái project đúng không và phát hành token yeah. học đúng không đúng không yeah. như vậy cái này cũng phải làm nhanh và chắc để mà mà, mà bắt, yeah. bắt kịp chiếm lĩnh thị trường chiếm lĩnh thị trường yeah. À. Yeah Okay. Chắc chắn. Mai mốt ờ, hỏi luôn một câu hơi khó. ví dụ nói đến USA thì người ta nói Coinbase ha. Yeah. Dạ. China thì là ờ, Binance. Thì sau yeah. Dạ. này Đông Nam Á chẳng hạn thì có có quyền nói là ấy không? năm Roi không? Dạ. Tụi em nghĩ đến điều đó không? Yeah. Uh, ờ, hôm nay nói chuyện hơi dài nhưng mà vui anh. Thì uh, em có chia sẻ hai ý gì này. Ý thứ nhất đó là sự tự tôn về Việt Nam, con người Việt Nam à, trong mấy ngày vừa rồi thì vừa khi mà vừa ra mắt sàn năm roi thì có rất nhiều anh chị rất nhiều bạn vào trong group nhắn lên ôi sàn ờ, năm roi này là của Việt Nam hả ôi vậy là không được rồi ờ, lừa đảo hay cái gì đó rồi làm Việt Nam thì làm chẳng đến đâu đâu vân vân nghe rất đau lòng rất đau lòng luôn em không hiểu tại sao mà chúng ta lại tự ti về người Việt Nam mình như vậy em không hiểu luôn trong khi đó chúng ta đi thi toán uh, thi những cái cuộc thi lớn trên thế giới chúng toàn toàn giải nhất với giải giải đặc biệt không à rồi ờ, rất là nhiều cái công trình nghiên cứu khoa học trên thế giới thì cũng là người Việt Nam mình tạo ra nhiều rất là nhiều cái trụ cột lớn trên những đối với những cái dự án lớn giống như kiểu Uber anh CTO là người Việt Uber là kỳ lân siêu kỳ lân rồi chắc mọi người đều biết trong những cái tập đoàn giống như Google Facebook đều có những người Việt rất là giỏi và gọi là trụ cột công ty thì tại sao Việt Nam lại không có thể ra được một cái dự án sàn giao dịch ừ, là người Việt mà hoàn thành mà đi ừ, làm tốt được tại sao thứ nhất là tự ti cái thứ hai là giống như mọi người gần như không cho cơ hội mọi người gần như không cho cơ hội vừa nghe ra là dự án của người Việt của vậy dự án của nước ngoài thì nó không có scam à dự án của nước ngoài thì người ta không có lỗi không có gì à có hết chúng ta có nên suy nghĩ ngược lại một chút xíu không chúng ta nên nên nên thay đổi cái quan niệm trong chính cái não của chúng ta một chút xíu không rồi tiếp theo cái ý của anh Nguyên được uh, em xuyên tạc qua một ý khác đó là uh, chúng ta có nên tự hào đây là dự án của Việt Nam không chúng ta tự hào là người Việt Nam sẽ giỏi hơn người nước ngoài không hay là vân vân không nếu thật sự chúng ta thực sự tự tự tôn dân tộc thực sự tự tôn vào năng lực của chúng ta thì chúng ta không phân biệt không phân biệt đây là dự án của ai không phân biệt là à, đây là dự án của Việt Nam phải phải cạnh tranh với dự án của nước ngoài tại vì sao tại vì dân của chúng ta tại vì khách hàng của chúng ta tại vì thị trường của chúng ta là toàn cầu dự án này là dự án toàn cầu chúng ta phát triển toàn cầu và chúng ta phục vụ người dân ở bất kỳ đâu Ola cũng vậy và năm rồi cũng vậy em nghĩ là chỉ có đi theo mô hình đó thì mới mới đưa được cái người Việt Nam mình lên cái cái cái tinh thần dân tộc hay là cái vị thế của người Việt mình trên thị trường quốc tế được à, chia sẻ à, đá xé qua cái profile của em thì năm 2017 là em là bắt đầu đi đầu tư và phát triển dự án ở thị trường uh, Dubai và từ thị trường Dubai thì em đầu tư ra khá nhiều ở những thị trường như Ấn Độ uh, Ấn Độ nè Anh nè Nga nè vân vân những dự án toàn bộ là giống như kiểu là ở tầm quốc tế rất là lớn và trong cổ hội đồng cổ đông bên em đó, thì có hai người là tỷ phú đô la và một anh là bộ trưởng lập pháp đương nhiệm của Ấn Độ ờ, có rất nhiều người hỏi tại sao mày làm được gì hay gì mình tào lao gì vân vân xong cái đưa những người đó về Việt Nam thì gần như mọi người không tin tưởng được là mà đội ngũ em có thể làm được thì cơ bản nhất là chúng ta bị cái rào cản đầu từ đầu rồi là chúng ta không có dám làm cái thứ hai là chúng ta đa phần nha người Việt đi ra nước ngoài chỉ là đi xin đa phần nha em chỉ nói là đa phần đi xin xin đầu tư xin hợp tác nhưng mà chúng ta không biết là nhu cầu thực tế của họ là gì và chúng ta có thể uh, đáp ứng được nhu cầu đó của họ và chúng ta trở thành đối tác của nhau thôi và em hy vọng bay uh, head capital và những cái dự án Ola và Năm Roi sẽ là một trong những dự án đầu tiên mà à, không phải một trong những dự án mà có khả năng à, tạo nên được cái vị thế chỗ đứng của người Việt trên cộng đồng quốc tế và nói chung đây là dự án quốc tế yeah. Game Story là em nói chuyện không có được uh, uh, hay lắm nha mọi người tại vì em dạ. theo kiểu là từ trước giờ đi theo hướng là làm là chính thôi nói ít chút cảm ơn Phúc không nhiều biết, à, yeah. yeah. Ừ. À... chị thích những cách làm của Phúc dạ yeah. em uh em tiếp theo à, những câu hỏi của thành viên còn đang dang dở nha How Ola trên sàn năm roi thì đã có quy chế nhận roi chưa sếp? À, em xin trả lời câu hỏi này luôn à. Thì cái à, hôm bữa giờ thông báo mình là mình đang How Ola trên sàn phiên bản beta là mình vẫn được hưởng là khi mà mình tracking một à, một trăm ngàn ola tối thiểu đúng không thì vẫn cái um, tỷ lệ là 100 ola sẽ được 1.2 roi còn nếu mà mình không tracking á thì mình vẫn được là 100 ô la bằng một roi thì khi mà chúng ta để hâu cái đồng OLA ở trên cái um, sàn chính thức thì chúng ta vẫn được tính và công ty sẽ cộng dồn lại và sẽ trả về cái ví thưởng của chúng ta là ví roi và sẽ trả về cho chúng ta vào ngày 20 tháng 6 ạ. À. À, tiếp tục thì sẽ có là một cái câu hỏi nữa là uh, đây có tiếp tục cho tôi hỏi là sau này các nhà đầu tư trữ roi có được đăng ký làm đối tác kinh doanh và nếu có khi nào có chính sách quyền lợi hoa hồng cho nhà đầu tư xin cảm ơn à, chương trình này của mình sẽ ờ, chắc chắn sẽ có và dự trù là về riêng về chính sách của đối tác sẽ là đầu tháng 7 sẽ bắt đầu còn cái những cái chính sách ờ, sâu hơn về ứng dụng cái đồng roi thì sẽ sau ngày 9 tháng 9 là sau khi mà được public để cho mọi người giao dịch thì với đồng roi thì mọi người có thể sử dụng nó để thanh toán cho phí giao dịch và hôn nó để được giảm phí giao dịch một cách tốt nhất sau đó thì có rất nhiều chương trình IO e hoặc là IO ờ, e tức là phát hành lần đầu ra công chúng á, của những cái dự án hot á. thì đa phần những cái dự án đó sẽ dùng đồng roi để làm thanh toán là chính vì mọi giống những dự án mà người ta muốn tham gia uh, phát hành trên năm roi thường là người ta cũng sẽ muốn uh, thu hút cái lượng cộng đồng là fan giống như những người yêu thích năm roi để mà ờ, qua cái dự án của họ thì lúc đó sẽ tạo ra được cái giá trị rất là lớn cho những người đang nắm dòng roi hiện tại à, anh ơi có một câu hỏi rất là hay à, của một cái nickname là Violet em ờ, rất là thích chiều sâu và tầm nhìn của Ola và Năm Roi anh có thể chia sẻ sâu hơn về hướng đi tương lai và các điểm then chốt trong đường đi của tương lai không ạ à? à, à, có hai có hai à, có hai ý chính cái ý nhất ý thứ nhất đó là cái lõi chính là gì cái thứ hai đó là cái sự độc lập của từng dự án thì bên nhà hát hát capital uh, được tạo nên từ cái tên thôi đã định nghĩa đó là cái nguồn lực lớn nhất của chúng ta chính là bộ não là trí tuệ và với cái nguồn lực này thì chúng ta có thể làm được bất kỳ thứ gì à, và cái dự án đầu tiên mà hát đầu tư ra đó chính là Ola City Ola City là một cái nền tảng kiếm tiền dành cho mọi người đặc biệt là những người có thời gian rảnh rỗi nhưng mà không có nhiều tiền à, dùng thời gian rảnh rỗi của mình để kiếm tiền vân vân và như hồi nãy anh mạnh có chia sẻ là uh, Ola ban đầu đi vào thị trường bằng cái tính năng là kiếm tiền và hoàn tiền đây là cái tính năng thậm chí là còn gọi là cấp thiết hơn những cái tính năng mà những cái dự án khác người ta đang làm ví dụ như là Grab đi vào thị trường rất là dễ hiểu cho mọi người dễ hiểu và mà giống như mọi người uh, thường xuyên sử dụng nhất đó là tính năng đi đi lại lại là giao thông đi ờ, buổi sáng đi làm buổi chiều đi về này kia vân vân đi chơi thì sau đó uh, uh, họ mới bắt đầu thấy là Ờ, khi mà khách hàng người ta sử dụng app này thường xuyên rồi thì họ mới bắt đầu cắm thêm những sản phẩm dịch vụ khác vào và mô đồ chính thức khi mà khúc sau này khoảng một hai năm lại trở lại đây thì mọi người đều biết là rap là super cái gì cũng có cần gì rap đó cần gì rap đó thì Ola còn chọn chọn một tính năng như này có nói là tính năng còn cấp thiết hơn đó là tính năng kiếm tiền mà ở bất kỳ đâu bất kỳ độ tuổi nào chỉ cần vừa biết thôi đó là uh, mọi người đều có nhu cầu rồi đó là kiếm tiền và khi tiêu tiền thì mọi người muốn tiết kiệm tiền thì sau khi mà chúng Ola sẽ triển khai ra với một cái tệp user đủ lớn thì Ola sẽ cắm thêm cắm thêm những sản phẩm dịch vụ khác vào và tất nhiên là cộng đồng sẽ giống như sẽ được hưởng thêm được nhiều quyền lợi hơn về vấn đề kiếm tiền và được sử dụng những sản phẩm dịch vụ tốt hơn với chi phí rẻ hơn cho tính năng hoàn tiền à, kiểu đó Ola về sau nó sẽ trở thành một super app và những hệ sinh thái xung quanh của nó sẽ gần như phục vụ hầu hết tất cả những cái nhu cầu nhu cầu của mọi người bao gồm cả ăn uống à, vui chơi du lịch cà phê vân vân tất cả mọi thứ và một trong những cái cái uh, dự án mà hệ sinh thái của Ola là trong nhà hết đó là năm roi thì năm roi phục vụ nhu cầu cho cho cộng đồng là cái gọi là uh, giao dịch tài chính vân vân Ủa, như bên em bị giật không? mọi người có nghe mà à, rồi ok rồi đó là xong cái đó là càng về sau thì nhà hát còn có càng nhiều dự án ví dụ nhà mình có đầu hát có đầu tư về cái dự án là Seven Hit là một một cái trang thương mại điện tử bán gần như tất cả mọi sản phẩm thương hiệu nổi tiếng hàng đầu trên thị trường về lĩnh vực sức khỏe và làm đẹp thì trên đó mọi người có thể mua sắm Ờ, tiêu dùng hoặc là xe ờ, giới thiệu thì mọi người được hưởng hoa hồng đúng không thì đó, đó là là cái hướng đi chung của bên nhà hát còn về cái sự độc lập riêng của từng dự án thì uh, ví dụ như bên chỗ bên chỗ năm roi đi năm roi định vị ban đầu là một cái nền tảng tài chính giao dịch uh, uh, tiền thuật toán và những cái dịch vụ tài chính ví dụ như vay mặt margin hay là vay từ từ tài sản số ra hay là stacking này kia vân vân nhưng trong tương lai thì năm roi cũng sẽ mở rộng cái tính năng của mình ví dụ như chúng ờ, năm roi đang hợp tác tức là cái này là bật mí thôi nha tất nhiên là trong quay bờ bờ đợt này hình như cũng có sơ sơ cái ý này thì năm roi cũng tạo ra một cái nền tảng blockchain riêng sử dụng thuật toán đồng thuận DBoS với cái khả năng xử lý số lượng giao dịch cao hơn rất nhiều so với một số cái nền tảng về blockchain hiện tại giống như Ethereum và phí giao dịch của cái nền tảng của roi chain là gần như là bằng không thì hiện tại năm roi đang hỗ trợ cho ờ, ờ, đang hợp tác và hỗ trợ cho khá nhiều doanh nghiệp để mà niêm yết token lên trên nền tảng năm roi thì trong tương lai họ sẽ là người những người ờ, đưa cái dự án của họ lên cái nền tảng blockchain của bên bên năm roi và nền tảng uh, blockchain đó cũng sử, sử dụng chung cái đồng tiền chung đó là roi roi à, kiểu vậy rồi ngoài ra thì còn hợp tác với một số tổ chức tài chính tất nhiên là uh, bên nhà Namroi sẽ chỉ công bố khi mà hoàn tất hết tất cả các hợp đồng thỏa thuận cam kết với nhau thì là hợp tác với tổ chức tài chính để cho các doanh nghiệp cá nhân vay dựa trên cái nền tảng blockchain thông qua hệ thống của Namroi luôn rất nhiều tính năng rất nhiều cái cái sản phẩm ra và bên Namroi focus chính vào là fintech tức là công nghệ trong cái mảng về tài chính gần như tất cả các uh, nhu cầu về uh, tài chính thì hệ thống của Namron đều sẽ cung cấp cho cá nhân và doanh nghiệp. Dạ, yeah, anh ơi, anh có thể uh, phân tích thêm hoặc là anh nói về ý nghĩa của từ Roi là gì được không ạ? À? Thì uh, năm roi á, cái từ roi thì chắc mọi người ai cũng biết rồi. Em rất là dở tiếng Anh cho nên là sorry mọi người chỉ nói sơ sơ thôi rồi có nghĩa là như kiểu đó là cái tỷ suất lợi nhuận thì hàm ý của khi mình đặt cái từ năm roi tức là uh, thứ nhất về ờ, bất kỳ một cái hành động quyết định hay chính sách chương trình nào mà bên năm roi đưa ra thì cũng phải phụ thuộc ờ, phải dựa trên gọi là cái sự lợi ích của đầy đủ cho năm cái nhóm đối tượng uh, trong cái hệ sinh thái của năm roi thứ nhất là khách hàng khách hàng họ phải có lợi nhuận khách sạn họ phải có à, lợi ích tiện ích thứ thứ hai là đối tác đối tác doanh nghiệp người ta phải có lợi ích những cái người tham gia vào chung cái hệ sinh thái ví dụ như kiểu um, một cái doanh nghiệp mà người ta muốn niêm yết uh, lên cái sàn của uh, của bên uh, năm roi đi nó phải ưng niêm yết là niêm yết đâu năm roi sẽ cùng với họ để ngồi phân tích lại coi anh làm như vậy có lợi không Ờ, anh phát hành với giá như vậy có tốt không để có khả năng tăng trưởng không rồi doanh nghiệp của anh làm vậy có ổn không rồi khi mà phân tích như vậy thì dựa trên là uh, nếu mà bên anh niêm yết lên thì cái cộng đồng của bên năm roi á, khách hàng á, họ tham gia vào đầu tư họ có lợi không thì phân tích chéo như vậy rồi uh, hoặc là một cái chương trình nào đưa ra bất kỳ thì phải phân tích xem thử là vậy thì những nhà đầu tư vào công ty những cái cổ đông hoặc là những người đang đang sở hữu cái đồng roi của công ty có lợi ích không vân vân rồi tiếp theo đó là cộng đồng cộng đồng thì cộng đồng tức là xã hội với cái chính sách của năm roi đưa ra thì nó thực sự có mang lại cái ý nghĩa gì cho việc phát triển xã hội không tích cực hay là tiêu cực tiêu cực là hoàn toàn sẽ không làm rồi mà vân vân rồi cuối cùng mới là công ty công ty ở đây có nghĩa là bao gồm cả những cái người gọi là nhân viên và cổ đông của công ty thì bất kỳ một cái chương trình chiến dịch hay là quyết định nào đưa ra đều phải dựa trên cả đủ năm yếu tố đó nhắc nhở cho cái cái cái đội ngũ vận hành cũng như nhân sự của công ty thực hiện bổ sung thêm ờ, với ờ, năm ROI thì là từ ROI là viết tắt của Return on Investment nghĩa là cái tỷ suất lợi nhuận trên cái mức đầu tư thì đấy chính là ý nghĩa của sàn giao dịch năm ROI vâng là dạ. cảm ơn tất cả các anh chị yeah. Dạ. có một câu hỏi nữa à một câu hỏi chốt của Zoom à trong tương lai Ola sẽ hợp tác với Amazon Grab Starbucks chứ uh, nhớ không lầm thì chúng ta đã từng hợp tác với lại Grab rồi Starbucks thì đó rất là đơn giản để hợp tác Amazon thì không có khó để hợp tác chỉ là ở thị trường quốc tế thôi tuy nhiên là nhà của chúng ta trong tương lai sẽ có sàn 7hit.com trên 7hit.com tức là nó chỉ là trong tháng 8 thôi thì mình sẽ ra mắt cái chính thức cái cái sàn giao dịch năm roi mô đồ của sàn giao dịch năm roi à, còn sàn giao, dịch thương mại điện tử 7 7hit à, thì trên sàn đó sẽ có rất nhiều nhà cung cấp hiện tại là đã ký được hợp đồng của rất nhiều nhà cung cấp trên thế giới rồi thì có thể đạt lên mức hơn một triệu sản phẩm và có thể cạnh tranh được về giá cũng như chất lượng dịch vụ so với lại Amazon và thêm cái nữa là cạnh tranh về mức chiết khấu hoa hồng cũng giống như là hoàn tiền cho thành viên khách hàng và dự án Seven Hit là dự án do Head Capital đầu tư thì tất nhiên nếu nhà mình đầu tư thì cái giá trị gia tăng của hệ sinh thái nó sẽ cao hơn rất nhiều cũng giống như là tiện ích dành cho tất cả thành viên member tốt hơn rất nhiều dạ cảm ơn anh thì uh, phạm hạnh uh, thay mặt ban giám đốc công ty Ola City uh, gửi lời chúc cho đến uh, các cô chú các anh chị có một cái ngày uh, cuối tuần uh, vui vẻ và lại uh, uh, dành thời gian cho gia đình mình nhiều hơn thì uh, phạm hạnh cũng uh, gửi lời chúc đến uh, các cô chú các anh chị đã dành thời gian quý báu của mình để tham dự cái buổi zoom này thì uh, cũng uh, Ờ, bây giờ thì chúng ta sẽ kết thúc buổi zoom và hẹn ờ, các ờ, anh chị cô chú thành viên vào những buổi zoom kế tiếp của công ty ạ à. vâng cảm ơn cả nhà xin chào xin chào nha em là chúc phúc nha dạ hola hello hola hola hola hôm nay bạn chào nha hola rồi hôm nay cả nhà mình hola hết chưa hola hola dạ, nhưng mà nhưng mà nhưng mà CEO Phúc phải tân trang lại đi chứ nhìn vơ phờ quá Ủa đâu anh cái bữa nay là em đang à, để theo những cái gọi là những cái gì mình chưa thử thì mình hãy hãy thử em phải để tóc được giống như chị Bình kìa chụp đó hả chưa chị nói một câu đi nghĩa là chị đóng góp một câu tại sao mà người ta nói Việt Nam là người ta sợ không tại Việt Nam mình không có uy tín làm sao mà để Việt Nam mình có uy tín nói làm này không có à, em hiểu thì ờ, chúng ta gần như không có cách nào ngoài việc là chúng ta sẽ tự thay đổi từ bản thân thôi thì mình phải chứng minh bằng hành động dạ